Nak tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma savana kalu ayam paranta. Dhamma savana kalu ayam paranta. Dhamma savana ayam paranta. rồi thôi mọi người bỏ tay xuống ngồi thoải mái đầu tiên là xin chào tất cả quý vị phật tử hà nội mình gặp lại nhau sau một năm <laughs> đó dạ sau một năm hay như năm ngoái ấy, cũng cần được thuận thời gian này đây có cũng dạy ở đây dạ thì uh, rất là vui mỗi lần mà cô ra hà nội thì cô rất là vui bởi vì cô rất là thích hà nội dạ phải nói rằng là rất là cảm tình về thành phố hà nội thì nhất là vì là thành phố cổ và thành phố có nhiều hồ có nhiều cái cái xanh mặc dù bây giờ sau khi một cái chuyện bị chặt rất là nhiều nhưng mà ra lại thì vậy thì vẫn còn nhiều cái xanh và đặc biệt là phật tử hà nội ấy, và sau này đó cái những người bạn trẻ quay về về phật giáo nhiều và rất là nhiệt thành trong việc nghe pháp là ví dụ như hôm nay là hôm, coi như là hết chỗ rồi mấy bà chị ở đây xích lên mới có mấy em mới đi vô chứ có chỗ à, thôi mọi người à, đi dậy lên em ờ, xích lên còn hai chỗ phía trên này ha còn nhiều chỗ lắm dạ. <laughs> xích lên xích lên nhầm vì đang có người vào mà chưa có chỗ à, đây cái tinh thần ham học hỏi của phật tử hà nội đó à, dạ. thì rất là đáng được trân trọng bởi vì chắc chắn là trong số đấy đó, có nhiều vị là nghe pháp rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn tới nghe bởi vì quý vị thấy đó mà sư cô cũng rất là tạng thản cái tinh thần này bởi vì á khi mình nghe pháp á dù mình nghe lại cái đề tài mình đã nghe vẫn có lợi ích đúng, đúng không bởi vì á, mình nghe là mình á cùng một đề tài đó thôi nhưng mà mỗi người dạng mỗi khác nhau hoặc là đó mình á, nghe rồi nhưng mà đôi lúc mình không có nhớ những điều mình nghe rồi mình nghe thì mình nghe lại thì mình nhớ kỹ hơn và trong khi mình nghe như vậy có những điều mình chưa được nghe mình sẽ được học thêm nữa và đặc biệt trong cái thời gian quý vị ngồi trong một cái đào trang thanh tịnh như thế này thì suốt hai tiếng đồng hồ là thân khẩu ý nghiệp của mình là thanh tịnh nữa đó à, và mình đặc biệt là mình phát sanh cái đức tin và trí tuệ à, và nó làm cho mình có được sự tinh tấn và hoan hỷ nhiều hơn cho nên đó, là lần sau quý vị cứ đừng có nghĩ rằng ô mình học nghe pháp nhiều rồi bây giờ tới có gì mới đâu nghe ha đề tài cũ vẫn có điều mới cho mình học hỏi dạ thì uh, hôm nay đó thì sư cô cũng ờ, chị muốn nói về cái đề tài á, là mình ờ, mình phải hiểu rõ khi mình tu mình tu trong đạo Phật á mục đích mình tu để được cái gì à, và cách tu như thế nào một đề tài rất là căn bản bởi vì á có nhiều người đi theo đạo Phật nhiều năm lắm như cái ba bốn chục năm nha mà như cái bây giờ hỏi là tu tu bằng cách nào và tu để được làm gì người ta còn rất là mơ hồ bởi vì á một điều cũng ờ, khá là thiếu may mắn cho một số đại đa số phật tử của mình đó là mình hiểu đạo phật theo cái hình thức là niềm tin tín ngưỡng nhiều hơn vì quý vị thấy ở đây đó phần lớn á những người lớn tuổi mà họ đi chùa này theo nghĩa cầu xin đúng không? nghĩa cầu xin nhiều hơn ngày rằm ngày mùng một mua một nải chuối một cái oảng bánh lên chùa rồi xong đổ tiền lẻ nữa chứ à, lần đầu tiên mà sư cô thấy ở đây người ta đổ một sóc tiền lẻ 500, 1 ngàn, 2 ngàn và đi rải rải rải rải khắp giống như chó ăn xin mày đó mà trong khi trên chùa đó làm quả nhiều băng thơ đi cho nên là người ta không sợ không không có giảm sọt cái băng thơ nào cả cho nên người ta phải rải tiền điêu từ trong ra tới ngoài thì cái cách cũng như mình như vậy là nó thiếu cái sự tốn kính trọng và và khi mà xong bắt đầu đặt hương đặt cậu đặt chuỗi lên rồi bắt đầu cầu xin thì cái bài mà cầu xin nó rất là dài à, cầu gia đạo bình an cầu được tài được lộc được phước đủ thứ nhiều khi người ta câu 5 phút chứ có xong à, à và thành ra là và người ta nghĩ rằng là họ khi họ xin như vậy là đã gợi cho Phật rồi thì yên tâm là thế nào Phật cũng gia hội cho mình còn cái chuyện á, là về là cứ làm ăn thì cứ làm ăn nhầu nhẹt thì cứ nhầu nhẹt nói lão thì vẫn cứ nói lão thôi vì người ta không biết cách để tu tập á người ta tin tin Phật giống như là tin một cái vị thần thì mà mà vì sao thật ra cũng trách họ vì họ không được học hành họ không được đọc kinh sách không được ai dạy dỗ cho nên họ sống là xưa bay nay làm ngày xưa sao thì thấy bây giờ cũng vậy thôi thì vậy bây giờ đó là cái trách nhiệm của chư tăng chư ni cũng như là trách nhiệm của các người những bạn quý phật tử của chắc mình sẽ lên chụp nữa với có dạ, thêm vâng mấy người vào à dạ ờ, không nhà xin lên thì chú dạ giờ dạ. xách dạ, sạc luôn đấy chú à, bà, bà, lên xách lên lên một lên dạ. hôm nay đông hơn bình thường rồi mình xin lên sạch sạc lên ha để cho mẹ đưa vô sau còn còn chúng thôi dạ dạ À, cho nên á, quý vị thấy là lâu nay là một số đại đa số phật tử đã đi chùa theo nghĩa cầu xin à, và cũng à, cũng là cũng đại ờ, cái cái đại chuối buông cao hay là một cái diện bánh gì đó à, và ra cầu xin rất là nhiều và vậy vậy vậy, vậy là yên tâm là mình đã đi cúng phật rồi vậy là mình đã tu hành rồi à, mà trong khi đó mình à, khi mà mình hiểu phật thật sự đó thì đức phật ngài đã nói rồi là như lai đó là không thể cứu độ ai được cả như lai chỉ là người chỉ đường mà thôi à bởi vì sao đức bởi vì đó, mình hạnh phúc hay là mình đau khổ mình có được sự bình an hay là mình bị tai nạn không phải là do người nào ban phước giảng hòa và cũng ai giúp mình được mà chỉ có gì do nghiệp và quả của nghiệp mà thôi và nghiệp là gì những hành động mà mình đã và đang tạo tác những cái nghiệp mà mình làm trước đây thì gọi là nghiệp quá khứ và những việc mà mình làm đang làm trong đời sống này và hiện hiện đang làm trong ngày này trong giờ này gọi là nghiệp hiện tại à, thành ra đó là mình mình muốn hạnh phúc an vui cũng do mình mà đau khổ cũng do mình mà thôi đức phật ngài không có giúp được cái chuyện là nhờ lại phật mà mình được bình an ha nhờ lại phật mà mình được là qua tay qua nạn khỏi mình đức mình nhưng mà khi quý vị tới cũng dương thì chư tăng có cùng với chân chúc phúc à, cầu mong cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh vân vân đó vì sao chứ chứ tăng lại chúc phúc được vì sao vì trước đó quý vị đã tới lâm phước rồi đúng không quý vị khi tới lâm phước trái tăng chứ tăng chỉ chúc phúc sau khi quý vị đã lâm phước nha cho chứ tăng ý khi mà chúc không không lắm á à, <laughs> để ý xem à, quý vị tới là cũng dương hay lâm phước cái tay tăng gì đó thì sau khi quý vị đã lâm phước thì chứ tăng là do cái phước mà quý vị đã làm đó mong quý vị đạt được những cái điều này điều kia à, cho nên á, mình muốn đời sống bình an thì mình phải làm phước làm phước ở đây không có nghĩa rằng phải đem tiền đem bạc ra có nhiều người cứ nghĩ rằng ô cứ sư quỷ sư thì cứ nói làm phước mà tiền mình đâu có mình làm phước quý vị nhớ nhân sanh phước có 10 điều mà trong đó bố thí chỉ là một phần 10 thôi còn lại chín điều kia đó là toàn là, là toàn về tinh thần chứ không phải vật chất à, 10 nhân sanh phước là gồm có thứ nhất là bổ thí thứ hai là trì giới thứ ba là tham thiền thứ tư là cúng kính thứ năm là phục vụ thứ sáu là hồi hướng phước thứ bảy là tùy hỷ phước thứ tám là thuyết pháp thứ chín là nghe pháp và thứ mười là cải chánh trí kiến quý vị thấy trong đó thì có chín cái phước sau là không tốn tiền rồi đó chỉ có cái phước đầu tiên là tốn tiền thôi mà mình cứ nghĩ lâm phước có đem tiền ra rồi là quý sẽ được khuyên con lâm phước tiền đâu mà làm thật ra đâu có đâu cần phải có tiền mình lâm phước được dự giới phước còn nhiều hơn cả cả bổ thí rồi hành thiền bổ phước còn nhiều hơn bổ thí nữa và thật ra đó mỗi cái phước á mỗi cái hành động của mình thì cháu rồi một, một cái loài phước tương ứng ví dụ như muốn giao sang thì phải có phước gì phước vật chất mà phước vật chất đó do bổ thí rồi muốn người ta được kính trọng mình thì mình phải có gì cung kính à, à, mình phải cung kính người ta và có thêm một pháp nữa gọi là pháp tri giới khi mình giữ giới trong sạch thì mình là người có đức hạnh mà người có đức hạnh thì không cần đi kêu gọi người ta vẫn tôn trọng cho nên quý vị thấy không những cái bậc mà tu hành mà đàng hoàng như ngài hộ pháp ngài hộ nhận ngài viên minh thì á, ai mà đằng xa mà tới là cũng, cũng muốn tới đảnh lễ cũng dương quỷ ngài mặc dù quỷ ngài không muốn nhận quý vị mà vô cũng dương ngài hộ pháp mới xét nắng nỉ ngài cũng có nhận đâu à có nhiều bữa sư cô thấy à, ngài già có người đem tới cũng mấy cái trái en xua ba gia tới cũng nhận vì sao ngài có nhiều khi mình thấy rất là tội nghiệp người ta ngài là khâu sức cô nhân vì ngài quan niệm rất là rõ ràng mình chỉ nhận khi nào mình cần dùng thôi còn bây giờ đó người ta đem tới cục ha thì khi mà mình nhận đó là mình đang tiêu cái phước của mình quý vị thấy không phước của mình cái gì tới với mình không phải tự nhiên đâu ai cho mình cái gì tức là đó là cái phước của mình đã tạo người ta mới cho mình mà khi mà mình nhận đó tức là mình đang rút ngân hàng của mình ra mình sai mà mình rút nhiều thì máu hết phước cho nên ngài rất là tiết kiệm phước ngài nói vậy ngươi đi, đi lờ dùng xứ à, <laughs> đi lờ dùng xứ vì sao bắt xứ ruột hết phước ra à, và ngài đó khi nào mà người nào mà năng nỉ để ngài nhận đó thì ngài nói đến này hiểu như muốn ngài nhận đó thì phải ngồi đó để nghe ngài thuyết pháp thì ngài mới nhận cũng dương là vì sao là quý khi mà ngài nhận cái tay vật của quý vị đó thì ngài phải thuyết pháp để ngài có cái phước bổ thí để ngài bổ sung vô với cái tay khoảng phước của ngài nhưng mà khoảng bị lộ à, thành ra đó một người mà hiểu nhân quả đó là mình thấy cái gì ừ. cũng có nhân có quả chứ không phải từ trên trời nó rơi xuống đâu vì vậy cho nên đó, cha mẹ cho mình nhiều tiền gia mình sinh ra một cái gia đình giàu có rồi là mình cứ tiêu sai thoải mái mình cứ nghĩ rằng tiền này cha mẹ mình cho thật ra không phải đâu đó là phước của mình đó mà mình tiêu sai nhiều quá thì đến khi cha mẹ chết đó là nó nó bán nha bán cửa cuối cùng nó đi ăn xin luôn vì nó sai hết phước rồi cho nên ví dụ như mình cục mình có disconnected disconnected à, sao lâu lâu nó bị nó quên nó kêu lên nó đang bị bị uh, tắt rơi à, nó bị tắt vẫn phải nó không tắt nó bị lỏng giấy đó <coughs> thì uh, cái phước á quý vị mới nên nhớ ha mình hiểu nhân quả rồi thì mình thấy rằng không có ai ban phước giảng hòa cho mình cả à, hồi nãy mình đang nói đó là phước vật phước đức ha giữ giới thì có đức hành thì sẽ được người ta kính kính trọng và thứ ba gọi là phước trí phước trí tuệ phước trí tuệ thì giáo gì mình là thuyết pháp này nghe pháp và hành thiền thì ba và cải chánh trí kiến à, thì đó là những cái pháp khiến cho mình có thêm trí tuệ ở thời bây giờ quý vị thấy mình quá may mắn nha thời ngày xưa đó cách đây mà khoảng 10 năm 20 năm á muốn nghe pháp là phải vô chùa đúng không mà vô chùa mà phải chờ đúng cái ngày rằm sầm hối ngày 30 ngày rằm thì cái đó chứ tăng có chùa thuyết pháp có chùa không thuyết nữa và muốn đọc kinh thì phải lên thư viện mà mượn kinh mượn sách mà đọc mà rất là quý hiếm còn bây giờ đó chỉ cần sau 20 năm thôi mà mình giống như có thân thống á bởi vì thầy muốn nghe vì nào thì không cần đi lên chùa muốn nghe phật không cần lên chùa chỉ cần có cái điện thoại của mình có wifi mở và ra là mình muốn nghe cái gì là nghe muốn nghe vì nào thì nghe tiếng anh tiếng tây tiếng tàu gì cũng có hết á rồi kinh sách quý vị thấy không trong cái điện thoại của mình là một cái thư viện luôn à vậy mà mình nhiều như vậy mà mình không có nhiều mình giống như mình hưởng thừa hưởng cái giá tài rất là lớn mà mình không biết sử dụng thì nó uổng lắm mà mình nên nhớ cái quỹ thời gian của mình không có nhiều đó và ngay cả người già thì đã không nhiều rồi mà ngay cả người trẻ cũng vậy bởi vì ai biết được mình chết khi nào đâu mình có thể chết bất cứ lúc nào vì vì thấy mình đi xe mình rất là cẩn thận nhưng mà cái người kia họ đi ngược của mình họ không cẩn thận họ tống mình thì mình vẫn có thể chết bất cứ lúc nào cho nên các ngài thiên sư nói rằng như cái buổi sáng đi ra khóa cái cửa nhà lại thì mình quán răng chưa chắc là mình hôm nay mình đã quay trở lại cái nhà của mình nữa cho nên đó là luôn luôn á, mình sống á, cái nhà của mình khi nào phải sạch sẽ gọn gàng lỡ mình có chết <laughs> người ta mà có thể giàu <laughs> người mà niềm sự chết á, là mình sống rất là đàng hoàng à và khi mà niệm sự chết cho thì quý vị thấy ha mình sống mình dễ bao dung tha thứ lắm à, cho nên trong cái quả thân thiên á quý vị rất là quen cái pháp là niệm hơi thở rồi niệm tự niệm xứ ha thì trong đó có cái phần niệm sự chết á người ta ngoài đời người ta nghe nói sự chết nhắc tới cái chết là sợ lắm nhất là người già mà đặc biệt vùng người bắc và người huế đó là người già mà nghe lời chết là họ mưa không nói là nói gì nói chuyện gỡ ha đừng có nói chuyện chết thôi, người ta đã sắp ra tới sắp tới lầu rồi mà cũng muốn nói chuyện chết nữa họ sợ hãi bởi vì sao vì sao người ta sợ hãi vì người ta người ta không biết chết sau người ta sẽ đi về đâu và những cái hiện giờ người ta có người ta bám víu vào đó chứ con khi mà chết rất uống hết người ta rất là sợ sợ mất mất mất nhà mất cửa mất vợ mất chồng mất con và mất cả cái thân xác này luôn còn bây giờ đó mình mà hiểu Phật pháp rồi tôi hỏi thật trong đây có có ai con có ai không con sợ chết hả có ai sợ chết hả có có hết con, con sợ chết hả vâng ạ sợ à, lắm cô ạ sợ hả à, <laughs> vì sao vì sao sợ chết bởi vì con nờ năng vào bởi vì con ờ, không biết lúc chết nó thế nào nên là vẫn là sợ cô ạ ừ. vâng ạ đó thì đó là lý do chính đó vâng. mình không biết khi mình chết mình đi về đâu vâng. mình sẽ gặp phải cái gì cho nên nếu như người nào mà giảm nói không sợ chết là người đó phải sống rất là đàng hoàng tốt rất là tốt khi đó mình giảm tự tin rằng ha <laughs> mình giảm mình cũng giảm thôi chứ hơi tự tin thôi chứ cũng chắc định nha với cái kinh nghiệm mà cần tự nghiệp của mình cả đời mình tu hành mà tự giờ chỗ á kêu đệ tử là, ví dụ như sắp chết mà kêu tiếp đệ tử con ơi bây giờ đó con làm cái này làm cái kia cho thầy mà nó không chịu làm nó cãi là nổi sân dạ. không mà giống như ông ông vua ai Dục đó ông kêu người ta đi bộ thị mà người ta không bộ thị ông nổi sân lên mà một đời ông lòng phước bị bao nhiêu mà kể mà khi ông nổi sân lên ông cũng sanh làm súc sanh à, mặc dù cái rất là ngắn thôi cho nên đó, nhưng mà ít nhất trong đời sống hàng ngày quý vị muốn chết tốt thì mình phải sống tốt đó mà, mà, mà muốn tại sanh tốt thì phải chết tốt đúng không nè rồi muốn chạy tốt thì sống bây giờ phải tốt cho nên là một cái, cái vòng đời sống của mình là một cái sự tiếp nối tương tục và thật ra tu chỉ là sống trong từng giây phút cho nó tròn vẹn tỉnh thức và sống mà cái nguyên tắc sống đức phật dạy vô cùng đơn giản bỏ việc ác làm việc lành và giữ tâm ý cho trong sạch thì có chừng nói chuyện thôi ngoài đời thì người ta cũng nói bỏ ác làm lành rồi chỉ thiếu cái giữ tâm ý cho trong sạch thì mình thêm cái giữ tâm ý cho trong sạch đó là kính cấu phẩm cũ đó ha à, không làm các việc ác làm tất cả việc lành giữ tâm ý trong sạch là lời dạy của chư Phật chư Phật ba đời dạy là thiến kính vàng quyền bây giờ mà đọc kính nhiều lắm nhưng mà thật ra tổng tắc chỉ có ba điều đó thôi việc ác một việc xấu mà hại mình hại người dù nhỏ một xíu cũng không có làm một việc tốt dù nhỏ cũng không có quay thương. mình đừng có chơi việc lớn mình mới làm nha bởi vì cả đời mình có được bao nhiêu việc lớn đúng không à nhưng chỉnh những cái việc nhỏ hàng ngày đó đó à, thì chỉnh là cái phước của mình ví dụ như mỗi ngày quý vị chỉ cần làm đơn giản buổi sáng dậy thắp cái hương à, lạy phật ba lạy xin năm giới thọ trì tam quy ngũ giới tùng một cái bài kinh ngồi thiền trong vòng quý vị trong vòng làm trong vòng nửa tiếng thôi quý vị thấy phước bao nhiêu không à, nhiều lắm nha vì mình bắt đầu một ngày với cái tấm với niềm tin với sự tốn kính tám bảo và rồi bắt đầu bằng cái sự dừng giới này tức mình có phước dự giới này mình cũng hướng giáo phật là có phước bổ thị này mình hành thiền dù 15 phút thôi mình có cái phước hành thiền như vậy mình bắt đầu một ngày mà cái phước của mình á nó tỷ lệ thuần với cái tấm của mình nha chứ không phải tỷ lệ thuần với cái vật chất đâu ví dụ như quý vị thấy ha cung cúng dương à, cung cung bổ thị mà một cái người ăn xin một ngày họ chỉ kiếm họ chỉ xin được có 100 ngàn đồng thôi mà họ đó giảm bỏ ra 100 ngàn đồng để mà họ đi cúng dường làm một buổi trái tăng mà không đủ trái tăng nữa họ chỉ vô cùng phước thôi và, và bây giờ một người là tỷ phú mà họ bỏ ra 100 triệu họ cúng dường họ ký cái sách cái rẹt bây giờ phước người nào nhiều hơn một người ăn xin à, mà họ chỉ xin ngay được vài chục mà họ cũng 100 ngàn và người tỷ phú cũng 100 triệu vậy phước người nào nhiều hơn ăn xin người ăn xin nhiều hơn đúng không bởi vì để mà họ bỏ ra được cái số tiền lớn đó đó và họ kiếm rất là khó khăn là cái tâm của họ phải rất là mạnh mẽ vậy niềm tin phải rất là mạnh mẽ à, và họ cho nên là nó tỷ lệ thuận và cái tâm mà càng mạnh thì phước càng lớn chứ không phải cái vật chất càng nhiều là phước càng lớn khi mình hiểu rõ cái nguyên tắc đó rồi đó thì quý vị thấy rằng là chuyện lâm phước nó dễ vô cùng không cần có tiền vẫn lâm phước được à chứ còn nếu như mình không hiểu đó ha nhất là mua dân y này này ha mua dân y này quý vị thấy không để làm thị chủ lễ dân y Katina một cái một cái ngôi chùa lớn á là ba hai trăm triệu 300 triệu có khi 500 triệu mà một thị chủ bỏ ra thôi người mình có nhiều người họ út sao cái nhà đó họ giàu ghê họ bỏ ra được 500 triệu cũng như Katina mà nhà mình biết tới khi nào mà làm được cái phước đó buồn ghế thì như vậy là tâm là tâm gì tâm sân à, tâm gánh tị dạ. đó gánh tị mình buồn mình buồn vì mình làm không được tức là mình gánh tị và tâm buồn đó là tâm sân trong khi ngược lại á mình nhìn là mình là ồ công nhận cái nhà này họ giảm bỏ ra tới 500 triệu hoan hỷ với cái tấm của họ quá mình tuy xin tùy hỷ công đức và trong tâm mình là tôi xin tùy hỷ về phước của vị này thì khi đó mình tâm gì tâm tùy hỷ tâm đài thiền ngay tại khi đó đó ha cái phước của mình cũng vô cùng lớn luôn quý vị biết là cái ngày mà ông cấp cô độc á mà ông dân cái tình xã tri viên á cho lên cho đức phật và chư tăng đó, những người mà đứng đó chứng kiến và tuy thì thôi cũng được sanh lên cõi trời cũng được ở lâu đài bởi vì cái phước tuy thì trong việc xây dựng thì cũng giống như mình góp phân vào trong việc xây dựng vậy đó cho nên cái tấm nó vô cùng quan trọng chắc không phải là cái vật chất nghe mình không bỏ tiền ra mình không làm mà mình hoan hỷ thôi cũng có phước đương nhiên cái phước của mình sẽ ý thương cái người mà họ bỏ công bỏ của nhưng ít nhất là cái tấm của mình quý vị thấy không cùng một cùng một cái hành động là nhìn thấy người ta làm mà mình không làm được mà một bên thì buồn quá gánh tỳ và buồn và tủi thân đó là tâm sân và một bên là hoan hỉ vui theo về họ và mình nguyện rằng sau này mình có tiền mình cũng sẽ làm như họ vậy đó thì cái bên kia này là có phước bên kia là không là có có tội cho nên là chỉ cần cái sự tác ý đúng thôi tác ý đúng gọi là như lý tác ý thì tâm sẽ thiền mà phi như lý tác ý là tác ý sai suy nghĩ sai thì cái tâm nó bất thiền cho nên cái giữa cái thiền và cái ác là nó chích nhích quá nhích lại một chút xíu thôi chứ không phải gì không nhiều đâu nha à vì vậy trong tu là trong đời sống hàng ngày từng cái lời nói từng cái ý nghĩ từng cái việc làm của mình chính là tu chứ không phải chơi lên phố trường thiên mày tu không phải chơi lên phố lâm chùa mày tu nha mỗi ngày từ khi mở mắt cho tới khi đi ngủ lại đó suốt 20 tiếng đồng hồ đó đó mỗi cái hành động thân khẩu ý của mình đều là nghiệp cả và tu là tu trong tại chỗ đó đó chứ không phải cho linh chu mới tu à vậy thì đó, khi mình sắp khi mà một ý nghĩ nào khởi lên thì mình nhận ra ngay đây là tâm gì tâm tham hay tâm sân à khi mình ăn mà mình thấy ngon mà mình khởi tâm tham mình nhận ra ngay có tâm tham mà mình dở mình bực bội nhận ra ngay là có tâm sân vậy là hành thiên rồi chẳng cân đúng phải vô trừng thiên mới là hành thiên mà như vậy hành thiên rồi là trí tuệ phát sanh ngay tại chỗ đó nó trí tuệ rồi à, cho nên tu hành nó không, có khó nhưng mà ngược lại cũng rất là khó vì sao giờ nào phải tu cả không có nghỉ và ví dụ như quý vị mà hành thiền á một ngày ngồi một tiếng đồng hồ có nhiều người tự hào rằng ô một ngày tôi ngồi tới bốn tiếng à, vậy thì đó bốn trừ bốn tiếng ra đó làm cái gì có hành thiền không à, mà nếu không hành thiền thì bốn tiếng đó làm sao mà bù lắp lại 20 tiếng đồng hồ không hành thiền à, cho nên á, có nhiều người không hiểu cái pháp tu của thầy viên minh họ mới nói thầy viên minh thì thầy hay nói rằng là thiền thì đâu cần phải ngồi họ mới nói thầy vậy là thầy không có không có đồng ý chuyện ngồi thiền vậy tu muốn ngồi thiền thì làm sao nhưng mà thật ra đó, thầy nói đây này tu không thiền không phải là ngồi mà khi nào cũng thiền cả mà khi nào cũng thiền cả là còn khó hơn ngồi thiền nữa đúng không cho nên quý vị thấy rằng khi nào quý vị vào rừng thiền á, để ý xem mình ngồi một tiếng đồng hồ mình rất là tinh tấn rất là thoải rất là rất là nỗ lực ha nhưng mà khi nghe cái kẹo xong rồi thì sao đứng dậy quên hết trơn <laughs> đúng không đi ra u thoải mái nói chuyện luôn mấy tiếng đồng hồ sau là thoải mái coi như hôm đó mà làm xong việc rồi là, là ra chơi của hồi đi học đấy <laughs> đúng rồi ra chơi mà ra chơi rất là lâu à vậy thì cho nên trong khi cái cách của thầy dạy đó thần trọng chủ tâm và quan sát trong từng giây phút đó quý vị thấy rất là khó cho nên nghe tưởng là không tu nhưng mà vô cũng khó vì khi nào phải làm cái chuyện đó cả à, và nếu như mà làm được thường xuyên và liên tục như vậy đó, thì mình mỗi cái việc làm mình thận trọng thì mình ít lỗi lầm quý vị thấy á, cũng vào nấu ăn mà vì sao có người nấu ăn mà hay bị bỏng tay vì đứt tay vì sao vậy quý vị để ý xem những lần mình bị bỏng tay đứt tay có phải vì một lúc mà mình làm hai ba việc không mình không có chủ tâm mình bỏng dầu là mình, mình, mình thả vô mà mình thả mà không có thận trọng thiếu cái sự thận trọng thì thả mằn quá thì dâu nó bung lên nên nó, nó văng qua nó bọng mặt bọng tay các con nghĩ như khi là mình thần trọng thì mình thấy rằng muốn để cái này thì phải mình dùng một cái lực chân nào là vừa thì đó chính là giới trong cái một cái công việc mình làm đó thần trọng chính là giới đó ngay cả khi quý vị mà làm bếp ha để như quý vị thần trọng đó từ khi mà mình mở cái nắp cái, cái, cái cửa tù ra là phải thiệt là gọn nhẹ để cho những người xung quanh không có nghe tiếng ồn nữa lấy cái cái nồi á nhiều cái nồi nó đùng với nhau đẩy với nhau như vậy nhưng mà làm sao mà lấy thịt nghe không gây cái tiếng ôm giữa cái nồi này với nồi kia nè múc gạo mà đổ ra cũng không nghe cái tiếng mà đổ gạo mà nó rao rao rao rao như vậy nè đổ nước thì văng cái vòi làm sao mà vừa đủ để không văng lên cái chỗ xung quanh cái thằng nồi chẳng hạn quý vị làm từng cái động tác mà quý vị chủ tâm như vậy đó thì làm sao cái tâm của mình mà nghĩ lung tung lăng tang nữa thì cái giờ mà mình làm việc đó là giờ mình thiền thật sự luôn á à, tròn vẹn chủ tâm quan sát thì cái khi đó là cái công việc của mình chất lượng á vô cùng vô cùng tốt luôn còn một người mà làm á mà vừa làm vừa nói chuyện vừa quay tivi rồi vừa cãi nhau rồi này kia rồi cái tấm bực bồi lá trong mặn con nữa đó quý vị thấy cái chất lượng người đó có tốt không à, chưa kể là khi nấu ăn mà có nhiều người đó là cái tấm rất là xanh trời thì nóng đi làm về ông chồng cũng đi làm mà bà vợ cũng đi làm mà về thì ông chồng thì ngồi qua tivi bà vợ phải vô bếp thì khi đó là bà về rất là bực bội vì sao cùng đi làm mà ông không ngồi chơi mà bắt tôi phải nấu mà đương nhiên là vì ông không biết nấu <laughs> hoặc là <laughs> ông nấu mình ăn cũng không còn nổi vậy là mình vẫn cứ tức và quý vị thấy trong nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ quý vị đừng làm bếp mà quý vị tức dần đó có một chuột phước đích nào không không có nha bởi vì phước có biết cái tâm mà tấm phải nó tấm thiền mới là phước nó tấm sân làm sao có phước được à cho nên là mình mà trong khi chỉ cần đổ cái sự suy nghĩ một chút thôi thay vì suy nghĩ là mình ghen mình mình mình gánh tị với ông chồng đó thì mình nghĩ thôi thì bây giờ trong nhà thì thế nào phải chỉ cần có phải có một người nấu chứ không thể hai ba người vô mà mình nấu tốt hơn thì mình nấu và mình nghĩ thêm điều đó, cái người mà không nấu mà được ăn tức là người đó đang hưởng phước còn cái người mà đi nấu cho người khác ăn là người đó đang tạo phước vậy thì mình cứ mình đang tạo phước mình mình cảm ơn mình đang có cái duyên để tạo phước bây giờ mình còn mạnh khỏe mình mới tạo phước nổi chứ sau này bệnh năm chỗ muộn nấu cũng nấu không được đúng không sau này ông chồng ông chết rồi con nó đi xa rồi muộn nấu cho họ <laughs> ăn cũng không được đúng không đó phải dễ để có cái, cái cơ hội để mình làm phước à thì khi suy nghĩ như vậy á, thì quý vị thấy làm nó cách rất là vui vẻ và làm như vậy thì mình có phước cho nên đó cũng là tác ý đúng thôi tu là chỗ chỗ đó chứ không phải ở đâu xa hết á chỉnh cái cách suy nghĩ đúng hành động đúng của mình á, là cái đời sống của mình dù sống ở đâu ở ở chùa cũng vậy ở nhà cũng vậy có như người cư sĩ ở nhà đó rất là uh, ảo tưởng về đời sống trong chùa cứ nghĩ rằng ôi trời ở nhà nó bần rộn rồi nó rộn ràng rồi nhiều chuyện bỏ tôi tu không nổi tôi lên chùa tôi tu thật ra lên chùa quý vị cũng từng làm chừng đó chuyện không khác đâu nhé và hốc ở nhà quý vị quẹt nhà lên có cái nhà chân này có hai ba chục mét vuông lên chùa bao nhiêu hai mẫu à, ở nhà quý vị quẹt 5 phục quẹt nhà 5 phục xong lên chùa chùa sẽ có một tiếng đồng hồ mới quẹt xong cái sân mỗi người một khu vực nha mà buổi sáng là quẹt sân một tiếng đồng hồ mới xong nha rồi ở nhà quý vị nấu ăn cho mấy người ba bốn người lên chùa sẽ cô nấu ăn cho năm chục người à, đừng có tưởng ảo tưởng rằng <laughs> lên chùa khỏe à, ở nhà đó chỉ có một hai người làm phiền mình đến chùa có thể năm chục người làm phiền mình vì họ không giống ý mình lên mình phiền rồi à, và ở chùa quý vị có thể cải chồng cải con được cái lên chùa sư phụ lá đâu dùm cải đúng không cho nên đừng có ảo tưởng lên chùa là không là sung sướng và cái dễ tu nghe ở đâu nếu như tu thì ở đâu cũng giống nhau hết vì ở đâu cũng là có mình và có mọi người và tu là làm sao để mà mình dung hòa mình sống hài hòa với mọi người ở khắp mọi nơi thế ở đâu thì tu tại đó đi đừng có đừng mộng mộng tưởng ảo tưởng tôi lên chùa tôi mới tu được à. tuy nhiên lên chùa thì là vẫn có một những cái lời thể của việc lên chùa tức là mình không phải bỏ thi giờ ra một ngày quý vị bỏ ra 8 tiếng để quý vị đi làm để kiếm sống để có lương rồi về rồi ăn uống ngủ nghỉ nữa đó giỏi lắm một ngày mình chỉ có được hai tiếng để mình tu tu tập ở ờ, chùa đó thì cũng làm nhiều nhưng mà chùa thì chỉ làm buổi sáng thôi và buổi chiều đó thường thường các chùa là phần lớn là buổi chiều không làm chỉ để học hoặc là buổi sáng chỉ làm một tuần cả làm ba buổi và ba buổi cũng được học chẳng hạn thì vẫn làm nhiều nhưng mà ít nhất là cái việc làm đó là phụng sự cho tam bảo và cái giờ giờ để mình tu và học được nhiều hơn và có thầy có bạn cùng tu với mình thì nó dễ hơn nhưng mà phiền não vẫn cứ y nguyên nếu như mình không biết tu thì cái duyên để khởi viên nào vẫn từ đây như vậy à cho nên môi trường nào mà vậy hơn nữa ha có những người muốn tu nhưng mà có vợ có con có mới 2 tuổi 3 tuổi mới học là cấp 1, cấp 2 mà đòi đi tu rồi thì con mình đi tu rồi, rồi ai còn ai nuôi con à cho nên á, những người mà đang có con con nhỏ đó mà lên chùa lên chùa mà tu thì thường sư cô không có dạy à, bởi vì mình muốn họ phải làm xong trách nhiệm với con cái với gia đình trước à, trừ khi đó thì ờ, nếu như đã người họ họ đã ly hôn và người chồng nhận nuôi con hoặc là có ông nội bà ngoại ông ngoài bà ngoài gì đó nuôi rồi đó và chắc chắn chắc chắn rằng những cái họ đã sắp xếp đầy đủ và gia đình tạo điều kiện cho họ đi tu thì khi đó mình mới nhận còn họ trốn tránh gia đình để mà đi thì mình không chấp nhận người như vậy bởi vì con mình mà mình không thương thì mình thương ai mà một người mà ích kỷ mà đi tu đó đi trốn tránh đi tu đó thì thì cái đó là rất là khó à, khi quý vị mà làm cái việc gì mà không tròn á, mà quý vị muốn ngồi thiền ấy, là cái tấm trào hội nó khởi lên nhiều lắm mà trào hội khởi lên nhiều thì không thể nào đắc định mà định không đắc của kia mà con đắc đạo quả làm sao làm cho nổi à, cho nên là mình à, đừng có ảo tưởng rằng có đi tu vào trong chùa mình tu tốt ha làm làm à, làm cha làm mẹ cũng chính là cách tu rất là tốt đấy làm con làm cãi cũng là cách tu rất là tốt mình đang ở đâu thì mình tu tại đó đang đi làm thì tu theo cách đi làm và đang đang ở nhà nội trợ thì tu theo cái cách ở nội trợ mà chỉ cần quý vị tu thôi là quý vị an lạc ngay cái giây phút mình tu rồi đó không cần chờ đâu xa nha cho nên á, tu của đạo phật nhớ ha đức phật nói pháp của đức phật là gì thực tài hiền tiên vượt ngoài thời gian bây giờ đó nó hành thiền ha quý vị nói chỉ cần hành thiền là sao tự về tâm của mình theo dõi thân tâm đáng sân như vậy nha ai nói chữ mình mình bực cái lắm chỉ cần quay trở lại hít sâu thở dài vài hơi và quan sát cái tâm của mình quý vị thấy bình yên ngay lập tức vài giây thôi chứ không cần vài phút đâu nếu quý vị đã từng từng từng mà thử hoặc là sau này quý vị về thử đi chỉ cần quay trở về theo dõi thân tâm thôi thì bởi vì sao khi mình sân mà mình không theo dõi đó thì cái cân sân nó là chủ tệ đúng không nó là bởi vì chỉ có sánh thôi mà mình dần cái, cái ông bà vợ quá dần ông chồng quá cho nên bây giờ càng nhìn ông là càng tức mà càng tức là càng nói rồi bên kia nói qua bên này nói lại thì càng coi như là như một cái nồi được sôi à và mình nói ra những cái lời làm tổn thương người khác mình có những hành động làm tổn thương họ và sau đó đó có những lúc rồi mình lỡ đánh ta đánh người ta tổn thương hoặc mình nói những lời làm người ta tổn thương người ta bỏ đi rồi khi đó đau khổ vô cùng hối hận cũng không kịp còn bây giờ đó một lần mà chồng nói điều gì mình không hài lòng vợ nói điều gì mình không hài lòng ngay trong cái lúc không hài lòng đó đó đừng có chạy theo thường là vì quý vị hãy chạy theo những chạy theo cái đối tượng đó là cái là mình ghét người nào là hay càng để ý tới người đó quý vị để thấy không hằng chửi mình thì thấy mình lớn đi không cứ ngồi nghe cái từ nó chửi cái gì để chửi lại để có bắt bẻ tên cái chữ của nó đó đúng không rồi thấy người nào nhìn, cái mặt nó cũng ghét và nhìn cái tướng cũng đi cũng ghét nhưng cái cách nó ăn cũng ghét nhưng cái cách nó nói cũng ghét vậy mà cứ nhìn thôi và nhìn để mà bắt bẻ đó tham ra là mình thêm mình giống như lửa đã đang đỏ như vậy con đổ thêm dầu hỏa vào cho nó đỏ thêm nữa mình đã đi sai cái cách rồi thành ra đó những cái lúc như vậy mình không có chạy theo đối tượng ha quay trở về nhìn lại tâm của mình thì quý vị cái hành động nó quay về lại đó nó vô cùng màu nhiệm ở, ở chỗ ra sao chỉnh cái khi mình nhận ra quay trở về cái gì quay trở về chánh niệm tình giác khởi lên mà chỉ cần chánh niệm tình giác khởi lên là sân nó trở thành đối tượng cái đó không phải là chủ thể nữa trước đó mình nhìn người kia đó thì cái tấm mình là tấm sân và người kia là đối tượng bây giờ đó mình quay trở về mình nhìn cái tấm của mình thì người kia không còn tồn tại nữa rồi vì mình đâu để ý tới họ nữa và bây giờ mình chỉ nhìn lại cái thân tâm của mình và cái thân tâm sân khi đó đó nó đã trở thành đối tượng mình quan sát rồi à, nó không phải là tâm nữa mình nói chỉ là đối tượng để quan sát cái tâm nó đã diệt đi rồi cho nên là trong thiên tông mình có nói đó là bất vị tham sân khởi duy khủng từ giác tri là không có sợ tham sân khởi lên chỉ sợ là mình mình à, từ giác bị bị trễ thôi cho nên chánh niệm tịnh giác là cái giống như kiểu cái phao cái phao cứu sinh cho mình đó những lúc mình đau khổ nha đừng không cần phải đi kiểu đi lên là thắp hương rồi lạy phật hay là lạy thần lạy bồ tát gì hết á quay trở về theo dõi cái tâm của mình á chỉ cần chánh niệm tịnh giác xoay lại tâm của mình quý vị nhớ cái câu mà trong câu câu chuyện thiên tông mà nói rằng là ngài bồ đề đạt ma mà ngài qua mà ngài ngồi cụ niên diện bích á chỉ nắm mà ngồi nhìn vô lưng núi vô quay lưng mà nhìn núi thôi thì sau đó có ngài ngài gì ngài ờ, thân ngài gì ờ, Huệ Khả ngài Huệ Khả tới rồi mới nói rằng là xin thầy dạy cho con cái pháp an tâm à, rồi cái vị kia mình phải thầy mà vị kia bên ngài ngài đô bồ đây đặt má bà nói đó tâm của ông đâu đẩy ra ta an cho thì ngài quay vào ngài như này con con tìm tấm mà không có thấy bởi vì theo khi mà mình thật đang sân mà mình quay trở về mình nhìn sân thì thật ra cái nào cái sân nó mất rồi <coughs> cho nên gọi là tìm tâm mà không có thấy à thì khi đó ngài mà nói về ta đã án cái tâm cho ông rồi đó tức là sao và khi mình quay trở về thì ngay tại khi đó tâm mình an liền mà nghe nói ta ta án cho ông cũng nghĩa là khi ông quay trở về ông không thấy tâm nữa tức là tâm ông đã an rồi cho nên là pháp là nó ngay thực tài luôn tu là vượt ngoài thời gian tức là sạc ná nay mình tu là sạc ná này mình an lạc cái pháp hành thiên mà hay vậy đó chứ không cần chờ là mình tu bây giờ thì ngày mai mình phải an lạc cái năm sau hay đời sau mình phải an lạc đâu cái pháp mà hành thiên tự niệm xử đó ngay giờ phút nào mà quý vị mà niệm ngay cả khi quý vị đánh đau nha mà quý vị niệm cái đau thôi đó thì cái đau đó nó cũng sẽ không còn là nó là quá là mạnh liệt đến nỗi mà nó khống chế mình nữa mà mình nhìn thấy mình tách nó ra mình không còn đồng hóa mình với cơn đau nữa và tách ra thì gọi là chánh niệm nó nhìn cơn đau vậy thì cơn đau bây giờ đó mình thấy nó sinh lên rồi nó diệt đi nó tăng nó giảm sao đó mình khách quan về nó mình không đồng hóa về nó nữa thì khi đó mình đạt tới cái trạng thái là thân đau mà tâm không đau mà thật ra là cái tấm đau mới là cái la minh phiền chứ còn cái thân đau không có phiền bằng cái tấm đau đâu à. đức phật ngài cũng bị đau lưng ngài cũng bị đau kiệt lì nhưng mà ngài không bị phiền não còn mình bị đau mình phiền não là do cái tâm mình chống đối cái chuyện đau mình không bằng lòng về nó mình muốn diệt nó mà gì không được là càng sân nữa à, cho nên á hành thiền không khó và chỉ ra sao quay trở lại quan sát với cả đáng là thôi và không có phê phán không có kết luận quý vị á bản thân mình mình cũng không phê phán không kết luận ha và cũng mình đừng đừng đến phế phạm với kết luận người khác bởi vì những cái nó mình thấy chưa chắc đã đúng đâu ha. mình nhìn một người nào đó đó họ nói năng thô thảo mình rồi mình mình chê họ thật sự ra nhiều khi cái thô thảo đó là thói quen của họ chứ họ không có sắc sao à còn có nhiều người thì nhìn rất là bề ngoài là rất là trầm tình nói năng nhỏ nhẹ nhưng biết trong trong đó cũng có cái sân vi tế nhưng mà họ kiềm chế à, quý vị thấy có những người mà họ từng làm tướng làm sĩ quan khi nào họ nói to cả chứ chắc là họ đã sân à, mà mình cứ thấy ai nói to là mình người đó nói là đang sân chứ chắc à. rồi tham cũng vậy á quý vị thấy cung lý cũng dương ha cung lý bộ thị, cung lý tư thiền mà cái tâm có giống nhau không không, à, không ha có người đi làm tư thiền với tâm bất thiền đúng không mà có người đi làm tư thiền với tâm thiền à, đi làm từ thiện á, mà bởi vì sao ham danh ai đi thì mình phải đi à, ham lời rồi á, đi làm từ thiện mà chụp hình là phải đứng rất trước à, đúng không ạ à, rồi mà ghi tên thầy mà nói tên mà thiếu tên mình gọi là cũng không chịu nổi đó hoặc là tên mình mà đọc sáu tên người khác cũng thấy khó chịu đó tấm gì à, tấm sân đó mà mình không có thấy mình cứ nghĩ mình đi làm từ thiện là tốt đẹp hết chỉ có mình mới biết cái tấm mình là tấm gì thôi à, cho nên là tu là quay trở về thấy rõ cái tấm của mình người trên đi xuất gia cũng làm chân đó chuyện tài gia cũng làm chân đó chuyện à, cho nên đừng có ảo tưởng là mình phải lên chùa mình phải tu lên chùa mình tu tự niệm xứ cũng thân thọ tấm pháp mà ở nhà cũng thân thọ tấm pháp thôi chỉ khác nhau là giới bên này năm bậc phật quý vị phật tử thì giữ năm giới hoặc tám giới còn chư tăng thì giữ giới tỳ kheo tỳ kheo ni thì nhiều giới hơn à, nhưng mà giới độ cũng chỉ là chỉ định thôi con thật sự đó chánh niềm tình giác á, thân trong chủ tấm quán sát độ mà chỉnh là kỳ giới kỳ giới mà tinh tinh giấy phục luôn à. vì vậy cho nên là mình tu mình hồi đầu tiên sư cô đặt vào nói rằng bây giờ mình tu là để đạt cái gì à, không còn đạt cái gì hết á không còn mong cầu thanh cái này thanh cái kia gì hết á tu là bỏ bớt thôi à, quý vị nhớ tu là bỏ bớt chứ không thêm được cái gì hết á vì sao vì mình đã từng tập nhiều thói quen xấu rồi bây giờ tu là bỏ bớt thói quen xấu thôi đó ví dụ như quý vị thấy á, người ta nghiện thuốc thì bây giờ người ta bỏ thuốc chứ nếu ai không nghiện thuốc đâu cần bỏ thuốc làm chi à, tâm vốn là nó sáng chói mà vì những cái phiền não bên ngoài tới nó làm cho mình khiến cho mình là tham sân si sinh khởi còn bây giờ mình bỏ bớt hết mình buông ra hết á mình nhìn cái gì vậy như nó đang là thôi nhìn cái hoa này như nó đang là thôi và không có khởi tâm ưa hay, hay ghét nó cả thì đâu có vấn đề gì đâu thì ngay tại cái giờ phút mình nhìn cái hoa mà không tham không sân không si thì giờ đó là niết bàn rồi đó mà nhìn cái hoa mà mình không dừng lại ở chuyện nhìn cái hoa mình nhìn cái hoa xong là nhớ ồ hoa này hoa, hoa hồng biểu tượng của tình yêu mình nhớ lại ngày xưa anh đấy anh tặng mình bông hoa bây giờ anh để đâu rồi ồ buồn quá à quý vị bây giờ thành tâm gì rồi à, nó đi xa thực tài à và là tâm hối tiếc tâm ta tâm sân à hoặc là bây giờ nó ngồi mình nhìn cái hoa này đẹp quá bây giờ làm sao mà rác nữa mà mà thực phẩm xong mình xin cái hoa này đem về nhà <laughs> tâm gì tâm tham đó không còn bây giờ nhìn nó như nó đang la thôi thì thấy là tôi chắc không khởi sáng không khởi sân gì cả thì ngay tại đó là thấy pháp như nó đang la rồi nó sao thấy vậy không cộng thêm không trừ bớt gì hết á không khởi thêm cái tấm ghét nó không gửi cái tấm thương nó gì hết á chỉ cần chỉ cần chỉ cần sống như vậy thôi mà mình á, thì mình hay thương ghét lắm bây giờ mình nói được vậy thì con mình mình thương à chồng mình mình thương à bây giờ cái thương đó cái thương kiểu gì á có hai loại tấm thương thương về tấm tham ái và thương về tấm từ tấm bi mà thương, mình mình hay thương về cái gì thương mà với cái tâm sở hữu đó là của mình và đây là chồng của mình đây là con của mình và mình thương họ thì mình có cái điều kiện họ phải thương mình đúng không còn nếu như họ không thương mình á thì sao quý vị thấy không mình đang thương ông chồng vậy mà ông chồng đi thương người khác vậy cuối cùng là mình có thương ông nữa không khó khó lắm và bây giờ cái đoạn đái xem giữa thương thương và ghét rồi còng với nhau phải dạ vâng không và trở thành hận và và như vậy là cái tình thương đó về về thì mình đâu phải thương ông đâu mà mình thương mình thật ra khi mình nói mình thương ai đó là mình thương mình hơn là mình thương họ đó là vì sao vì họ làm giàu cho cái bản ngã của mình đúng không con nó làm giàu cho bản ngã của mình chồng làm giàu cho cái bản ngã của mình cho nên mình nói thương chồng thương con thật ra là mình thương bản thân mình thôi hoặc là khi một trong gia đình mình có một người qua đời mà mình khóc là mình khóc cho ai mình khóc cho người đó mình khóc cho mình mình khóc cho mình đó vì mình mình không còn mẹ nữa mình không còn cha nữa mình không còn người bạn thân của mình nữa tức là cũng là vì mình mất vì họ đi mình mất một cái gì đó của mình chứ đó con thật sự họ đi đâu có cái gì vấn đề của họ đâu còn vấn đề nữa đâu họ đi là họ sống chuyện của họ rồi nhưng mà mình khóc là khóc cho mình chứ phải khóc cho họ mà mình cứ tự mình khóc cho họ không à à cho nên mình khóc vì cái tâm sân tham không được cho nên sân à vì vậy trong một cái đàm tán đó quý vị phải coi lại cái tâm của mình có cái gì phải khóc phải thương hết á cái gì có sinh thì có diệt à, có hợp thì có tan không chết sớm không chết trước không chết sau không chết sớm không chết muộn thôi à, thì ai đi trước thì con may mắn rồi đó đúng không ai mà đi sớm mà được mô được mà, à, mình đi sau chắc chi mình đã có được mô được mà. à, cho nên là rất là nhẹ nhàng khi mà mình hiểu đạo rồi là dù có bình, ngay cả bình cũng vậy Bình là gì bình là dấu hiệu để bảo cho mình biết rằng là mình đã làm sai với cái cơ thể của mình mình làm cái điều gì đó sai đúng không cho nên cơ thể nó có những biểu hiện cho mình biết rằng mình đã làm sai và mình phải sửa chữa bình là vậy đó con mà bình là tốt nha chứ con nếu như không có biểu hiện bình mà mình cứ làm sai hoài sao mấy ông mà uống rượu nhiều thì sẽ bị là chảy máu dạ dày à và khi đi khám bác sĩ nói vì sao ông bị chảy máu dạ dày vì ông uống rượu nhiều quá mà ông không có ăn cho nên là axit nó ra nó làm nó bao nó nó cái tố từ của ông là chảy máu vậy thì ông muốn sống thì ông phải bỏ ông rượu thôi thì như vậy cái bệnh đó là gì cái dấu hiệu bảo cho mình biết rằng mình đã làm sai với cơ thể của mình cho nên bệnh cũng là bồ tát đúng không cảnh tỉnh cho mình cái chết cho nên gọi là các vị thiên sử đó trong kinh có nói rằng là ta có gửi các vị thiên sử tới mà ngứa không còn biết hết đúng không bình chính là thiên sử bảo cho mình phải tu có người chết là thiên sự bảo cho mình phải tu ừ. cho nên là khi nào mà mình bệnh á mình phải quay lại vì sao mình bệnh không phải tự nhiên mà mình bệnh đâu cảm vì sao cảm chắc chắn là buổi sáng dậy sớm đi ra mở cửa ra mà không có không có mình không có khởi động trước chẳng hạn mình đau bụng là vì sao mình ăn uống cái gì đó không có không có đúng cách à, thì mình điều chỉnh lại thôi ừ. và cái chết của người xung quanh cũng nhắc cho mình biết rằng là mình cũng có thể họ chết bây giờ thì cũng, mình cũng phải coi mình cũng sẽ sắp chết à, sẽ tự lượt của mình cho nên là, là cái gì cũng là bài học cho mình nhắc nhở cho mình cả ừ, tu là tu trong mọi hoàn cảnh rồi có những người mà họ là nghịch họ là người nghịch với mình trong cơ quan trong gia đình trong tập thể khi nào có cái người ngược với mình hết á và thường mình ghét cái người đó lắm mình ưa mình ưa nhìn mặt họ và mình hay đi nhiều khi mình bực quá chịu rồi mình đi nói xấu họ thì á, quý vị mình làm sao mình cố gắng ha tập một cái hành á, là không nói xấu ai hết à, quý vị biết á, là sư cô rất của quỷ ngài kim triều á, là ở chỗ đó là ngài cũng có lần ngài dạy mình đừng còn nên bàn tới người nào cả đừng còn nên nói nhận xét với ai cả mà đặc biệt khi mà nhận xét những điều không tốt đó, và bản thân ngài mình thấy không bao giờ ngài nói gì về ai, ai sau lưng không than không chê à, mình làm được chuyện đó thôi là mình đã bớt nhiều khẩu nghiệp lắm rồi mà quý vị thấy mình hay khen hay chê lắm khi mình thích ai mình khen lên tận trên trời khi mình ghét ai mình chê mình vui xuống tận dưới đất mà cái đó nó đọc theo cái tư kiến tư cái, cái, cái tư ý của mình thôi chứ chứ chắc cái đó đúng đâu à, cái câu chuyện mà mình cái cô sư cô rất là tâm đắc cái câu chuyện mà khổng tử về nhang hồi mà cái nồi cơm mà, mà bị giới đó đó thấy trực mắt đó rồi mà chôn chứ có thấy đúng được hổn gì mà nghe người ta nói lại bởi vì sao mình chỉ thấy cái hành động của họ thôi mà mình không biết cái động cơ vì sao người ta làm như vậy cùng một hành động mà có thể động cơ tốt mà có thể động cơ xấu nếu người ta không nói ra mình không có tha tâm thông làm sao mình biết họ động cơ gì ví dụ như là cung đánh cung đánh người mà có người đánh cái người đó với tấm tư tấm bi mà có người đánh với tấm sân nhé đúng không chắc phải ai đánh cũng phải tâm sân đâu à rồi là cùng khen người mà có người khen người với tâm tốt mà có người khen với tâm xấu tâm nình à, cái tâm mà mình là mình để mà trục lời thôi cho nên đó cùng một hành động mà cái tâm khác nhau cái nghiệp khác nhau chứ đừng có đánh giá ấy hết ha cổ bạc các bạn tập cái điều đó đừng đánh giá đừng có khen đừng có chê bởi vì những cái điều lời đó đó nó là cái khẩu nghiệp của mình hết nếu như mà khen mà khen đúng thì cũng nên làm nhưng mà chế đó cũng phải là thần trọng chỉ có khi nào mà người ta thỉnh thỉnh mình yêu cầu mình để trị lộ dung thì khi đó mình mình nên trị lỗi cho nên quý vị thấy cái trong trong chữ tăng á mà cái ngày cuối của cái ngày ba tháng hà thì ngày cuối cùng được gọi là ngày gì ngày từ tử ha mà ngày từ tử đó tiếng Pali gọi là Pavarana mà từ Pavarana có nghĩa là yêu cầu đó là thỉnh mời thôi là mỗi vị ở trong tăng đoàn là sẽ ra thưa thỉnh rằng là xin thưa tất cả các vị trong hội chúng là trong 3 tháng vừa qua nếu như quý vị thấy nghe hay nghi tôi có cái sai phạm gì thì xin nói cho tôi biết để tôi sửa chữa phải thỉnh nha và khi được lời thỉnh như vậy rồi thì các vị ở trong hội chúng bắt đầu mới góp ý cho người này và người đó đó mà khi được góp ý là phải có một cái tấm là hoan hỷ bởi vì không phải dễ để thấy được cái lỗi của mình thương cái lỗi của mình mình có thấy đúng không bởi vì mình cứ nghĩ đúng mình mới làm mà cho nên cái người ở bên ngoài họ khách quan họ mới thấy được cái lỗi mà họ chỉ lỗi cho mình thì đức phật vì do vì như gì được người mà chỉ lỗi là giống như được chỉ cái chỗ trốn vàng á quỷ lắm người ta khen mình thì dễ mà người chế mình chế đúng mới là khó người đó phải ở gần mình phải chịu khó là theo dõi mình quan sát mình và thương mình tự tâm xây dựng mà chỉ lỗi cho mình chứ đâu phải dễ còn họ không quan tâm tới mình họ là ai ưa làm chi đó làm thì họ đâu có thấy lỗi của mình mà họ chỉ được cho nên trong một tập thể mình cũng nên tập cái thói quen như vậy đó những người nào là bạn thân là những người mà gần gũi mình đó, mình nên thỉnh họ còn mình không thỉnh họ không nói đó nha người mà có thực sự tu tập họ không nói đâu nhưng mà mình có mình thỉnh rằng là nếu như mình chơi bàn với nhau thấy cái gì đó tôi sai thì anh chị giúp tôi và bạn có chị như vậy mới thật sự là bạn tốt và cho con mình thì ngược lại mình chỉ thích nghe khen thì mình nữa cái chê vì thế á à, vì vậy cho nên mình khó tiến bộ à, chúng ta sống mà muốn tu tập á, là bản thân mình nỗ lực rồi mà mình còn phải nhờ những bạn bè xung quanh sách tỉnh chỉ lỗi cho mình và mình biết tiếp thu và sửa chữa thì mỗi ngày mình mới tiến bộ được cho nên á, những người mà nghịch ý với mình á à, những người mà họ nói những lời khó nghe họ hay chỉ trích đó thật ra họ chính là những ống nhân của mình đó à, chính nhờ cái nghịch họ cái nghịch hành của họ đó mới khiến cho mình mạnh mẽ hơn đúng không chứ cuộc đời này mà cái gì băng phẳng quả dễ dàng quả thì mình có người mình đâu mạnh mẽ chỉnh những cái trở ngại ha những cái khó khăn những cái chống đối đó nó làm cho mình phải thần trọng hơn mình phải sáng suốt mạnh mẽ hơn cho nên họ cũng chỉnh là cái những cái tác nhân tốt trong cái sự trưởng thành của mình à và thậm chí đó đôi lúc đó những người mà họ làm những cái điều mà xấu cho mình đó Chí nghĩ nhiều khi họ rất tội nghiệp lắm á bởi vì tới cái lúc mình phải trả cái quả xấu mà vì mình trả cái quả xấu cho nên cái người kia là họ là phải có cái duyên nhân duyên với nhau cho nên họ là phải tạo cái cái nhân xấu à ví dụ như tới cái lúc đó cái người đó đó là phải trả cái quả bị đánh thì tự nhiên họ tạo cái lỗi họ tạo cái lỗi thì bị cái người cái người xử phạt á cho nên á, khi có cái người nào mà họ đánh mình ha họ đánh mình họ mắng mình đó thì mình nên nhớ nha cái mà đau đớn mà mình chịu đó chính là cái gì quả tâm gì tâm quả bất thiền vô nhân đúng không nếu như ai có học với diệu pháp á thì mình thấy là trong tâm dục giới đó là có cái loài tâm vô nhân và tâm vô nhân là gồm có ba loại là tâm quả bất thiền, tâm quả thiền và tâm vô duy tác cho nên là trong đời sống hàng ngày này nếu như mắt tai mũi lưỡi thân mình có năm giác quan đầu tiên thì mắt tai mũi lưỡi mình á ví dụ như hàng ngày mà mình được thấy sắc đẹp à, mình nhìn có những người mà sống sinh ra sống sướng ở thành phố đó nhà cũng đẹp các quý vị như chẳng hạn như nhà bằng phương đây cũng thuộc loại là có phước này à, mỗi ngày nhìn lên thấy đức phật đẹp này ha à, rồi cái nhà cửa sạch sẽ như vậy đó à, rồi nếu như thơm tho nữa thì mắt được thấy cảnh đẹp nè mũi được tai được nghe tiếng hay mình mở nhạc mở kinh kinh nhạc phật kinh phật ra mình nghe nè mũi thì được ngửi mùi thơm lời được nếm vị ngon thân thì có được sự xúc chạm nhẹ nhàng thì như vậy là mình đã hưởng được cái quả thiện còn ngược lại có người sinh ra quý vị thấy sinh ra bên trong bãi rác bên cạnh bãi rác thì sao mắt tai mũi lời thân của họ là đều tiếp xúc với những cái đối tượng là không có vừa lòng thì đó là tấm quả của những cái hành động bất thiện và khi cái thân của họ là thân thức thọ khổ nha là bị đánh đập chặt hàng thì khi mà mình bị đánh đập á cô nhớ cô đọc cái bài của ngài Santideva đó à, mà ngài phân tích đó, ngài nói rằng là khi mà mình bị một người cầm cái roi mà đánh mình thì thường á trong khi kỳ thường là mình chỉ dần cái người đó thôi mà thật ra khi mình phân tích đó, mình thấy ha nó có tới ba yếu tố lần thứ nhất á, là cái người đó cái người đó là đang nóng đang nóng đang nóng này mà cầm cái roi đánh mình thì có cái tâm sân của người đó thứ hai là bản thân người đó và thứ ba là cái roi đúng không ạ cái roi vậy thì trong ba yếu tố đó là yếu tố nào làm mình đau cái roi đúng không mình mà cái roi là cái trực tiếp làm mình đau nhưng mà cái mà nguyên nhân thật sự đó là cái tâm cái cái gì khiến cho người đã đánh mình là cái tâm sân đúng không như vậy tâm sân khiến cho người đó cầm cái roi đánh mình vậy thì đó mình không giận tâm sân mình cũng giận cái roi mình đi giận cái ông này mình giận cái cái ở giữa mà thật cái ở giữa đó nó không có <laughs> nó không có cái, cái phân gì trong đó hết suy nghĩ cho kỹ và xem đúng không đúng là cái tâm sân nó là, là cái đầu gọi là đầu sọ còn cái roi chính là cái đứa trực tiếp nó làm cho mình đau chứ còn cái người ở giữa đó là nó chỉ là trung gian thôi nhưng mà mình cái đầu mình cái đầu sọ mình cũng có quan tâm mà cái cái cái roi mình quan tâm mình quan tâm cái người đó thật sự ra người đó thì họ cũng bị cái tấm sắn chi phối cuối cùng thì kẻ thù ta không có phải là người kẻ thù ta là ai là phiền nào đúng là tham sân si à thì cho nên là mà vì sao người đó bị tham như vậy mà cái tâm sân đó đó cái tâm sân đó là tâm sân của người ta thật ra quan trọng là mình có sân hay không này à cùng bị đảnh và khi đó mới nghĩ à bây giờ nó không phải tự nhiên mình bị đảnh cái, cái bị đảnh này là cái kết quả vì mình biết rồi thấn thức thọ khổ là quả quả của bất thiện mà bất thiện này có thể là trong kiếp quá khứ cũng có thể trong kiếp hiện tại nếu như nhận chẳng hạn đứa bé nó không ngoan mà mẹ đánh thì tức là cái quả bất thiện của của cái, cái hành động ngay trong hiện tại gì nữa nhưng mà có người mình phải tôi không làm gì sai cả mà bị đánh oan vậy thì cái nhân đó là nhân của quá khứ không có cái gì mà mà, mà vô duyên mà tình cơ về mà ngẫu nhiên hết á cả gì cũng có nguyên nhân mà mình chỉ thấy hay không thấy nó thôi mà khi mình hiểu rõ như vậy thì mình có giận ai cả đúng không mình chỉ dần dần là mình nhận hồi xưa mình ngu quá à, mình làm nhiều cái điều bất thiện quá bây giờ mình nhận quả thôi à, mình mình dần dần mình chỉ sợ tội mình đang tội nghiệp thì dần chỉ thực quả dần luôn tha thử cho mình tha thử cho người mà khi mình sống mà mình không dần ai cả mình không bực ai cả mình không thua ai cả vì thấy là nhẹ nhàng lắm còn mình giận người khác mình cũng phiền mình giận mình mình cũng phiền cho nên là mình tha thử không phải vì người khác không phải vì người người kia mà vì chính mình cho nên cứ tha thử đi cái gì cũng tha thử được hết á chỉ cần quý vị suy nghĩ đúng thôi quý vị cái làm gì cũng tha thử. ông chồng ông phù bạc mình ông đi theo người khác có tha thử được không được tha thử bằng cách là cho ông đi luôn tí nữa bởi vì ông không thương mình nữa ở chung chi ông thương người kia thì cho ông ở với người kia ông không hạnh phúc mình ban đầu có thể mình hơi đau khổ nhưng mà khi quý vị vượt qua được khi quý vị suy nghĩ không phải của mình thì mình có giữ cũng như không thì thôi thì mình ờ, tặng ông cho người kia mình làm phước à, có phước thiệt á nha không phải nói giỡn đâu <laughs> đúng không chú Dạ Phương này nặng quá cô ạ Làm không được hả? Bảo không ạ, ý là cái ông ấy nặng nên là Phương này mang đi thì nặng quá <laughs> Không, nhưng mình mình chỉ cần suy nghĩ đúng thôi Thì mình sẽ làm được Và gì? Tổng cái cũ đi mà có cái mới <laughs> Đúng không Và thậm chí không có cái mới Ở một mình vẫn khỏe hơn ở hai ba người chứ Nó nhẹ nhàng hơn chứ à, Khi cái duyên nó thuần á Thì nó tốt đẹp không sao mà khi cái duyên đã nghịch mà thật ra nhiều khi có cái khổ muốn bỏ muốn bỏ cũng được á có những cái ông chồng đi ngoài tình mà không muốn bỏ vợ à, tức là họ con gọi là họ bắt cả hai tay à, con có tôi hiểu gọi là con rô cùng tiếc mà con diệt cùng muốn <laughs> con cà rô cùng tiếc con cà diệt cùng muốn không muốn bỏ con nào hết muốn bắt cả hai con luôn cho nên vừa có vợ mà vừa có bô nhĩ nữa à mà kia vợ kia mà ly hôn không chịu thì nhìn trong trường hợp đó người vợ mệt khổ nè chứ còn mà nếu như mà họ rạch rồi thương người này không thương người kia thì cứ chia tay nhau và người nào làm lại cuộc đời thì nó dễ còn trong cái trường hợp mà ông chồng mà ông không có chịu bỏ à, thì mà bây giờ ông cũng, cũng không chịu bỏ vợ mà cũng chịu bỏ bồ trong trường hợp đó bởi vì làm sao cái đó thì cũng khó lắm quá <laughs> cũng không biết nói sao quá ạ mình ra tội hậu thư dạ. đúng không mình phải có cách ra tội hậu thư thôi bây giờ là tôi cho ông ba tháng ông giải quyết thôi bởi vì trong luật pháp của người ta cũng chấp nhận cũng chấp nhận chuyện là không có cho chuyện ngoài tin không cho chuyện có hai ba bà vợ mà cho nên trong vòng 3 tháng một là ông chồng vợ ông hai ông chồng một không thể chồng như vậy thôi ông không đi mình đi mình rõ ràng mà mà thật ra đó bởi vì nhiều khi có nhiều người họ không có giảm đi thôi là bởi vì họ họ thật ra họ vẫn tiếc nuối à, họ vẫn tiếc nuối ông chồng dù sao ông ông là cái nguồn cung cấp tài chính à, cho nên nếu như mà họ, họ chấp nhận tay chánh thì bây giờ phải chọn thôi giữa tay chánh và cái hạnh phúc của tinh thần mình chọn cái nào nhiều lúc mình phải chọn rất là rõ ràng à, như cái nghèo nghèo á mà tinh thần thoải mái còn hơn giàu mà tinh thần không thoải mái cả đó thật ra tương lai của mình hay hạnh phúc của mình là do ừ. mình tự chọn thôi mình tự quyết định thôi thật ra không ai ừ. quyết định thay mình được đâu nhưng mà bởi vì sao bản thân mình cũng tham lam quý vị thấy đó tham là nguồn gốc của khổ chứ không phải ông chồng làm mình khổ không phải con làm mình khổ mà chính tâm tham của mình làm mình khổ à, suy cho cùng mà xem còn khi quý vị không tham nữa thì quý vị không còn khổ à, cho nên những lúc mà mình bỏ không được là vì mình tham rồi thôi con nếu không không quý vị không tham quý vị bỏ cái rẹt à, mà không bỏ được thì khổ thôi đeo mang là khổ và mà buông bỏ là rồi nhẹ nhàng và tu đó không phải để đạt hồi đầu chứ cô nói tôi không phải để đạt được cái gì hết mà tôi chỉ muốn bỏ thôi vì bỏ cái gì bỏ phiền não chỉ có chừng nói chuyện thôi bỏ hết 10 kiệt sự hay thanh á la hán nhưng mà 10 kiệt sự này không thể bỏ cùng một lần được có cái thứ dễ bỏ có thứ khó bỏ cho nên cái nào mà dễ bỏ mình bỏ trước thì ba cái dễ bỏ đầu tiên là thân kiện hoài nghi và giới cẩm thù đó nhưng cái đó là do chỉ cần hiểu ra là thân kiện này hoài nghi và giới cẩm thù đó là thuộc về trí kiến cho nên chỉ cần hiểu ra xong là xong vì vậy cái đó là dễ bỏ dễ rồi à. còn á, dục ái và sân á, thì á, nó sâu dày hơn cho nên nó khó bỏ hơn vì vậy á, mà chia ra là bỏ được ba cái đầu tiên thì đắc đắc đắc quả đầu đào quả đầu tiên là nhập lưu rồi bỏ thêm hai cái sau mà thuộc cái tế à. dục ái và sân có loại thô và loại tế mà nó khó bỏ quá cho nên bỏ được cái thô thì đắc lên quả tư đà ham. à, mà bỏ bỏ lỡ hết toàn bộ năm cái hà phân kiệt sử thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái và sân thì đắc quả anaham sau đó bỏ luôn cả năm cái thường phân kiệt sử là sắc ái vô sắc ái ngạ màng phóng dật và vô minh bỏ xong 10 cái đó là xong hết sinh tử luân hồi luôn cho nên tu là bỏ nha không có thêm gì hết trơn a la hán cái đó không còn gì hết bạn ngã cũng còn luôn ta cũng còn của ta cũng còn mà chính người nào bỏ hết thế bỏ chồng bỏ con thật ra nó không phải là bỏ chồng bỏ con là bỏ theo cái nghĩa là bây giờ tôi tôi về tôi bỏ ông ha nhưng bỏ trong cái sự dính mắc á có duyên thì sống với nhau và ngay khi sống với nhau đó mỗi người vẫn có cái con đường riêng vẫn có cái tấm riêng của mình cái nghiệp riêng của mình thôi và mình sống với nhau mình trời duyên cho nhau thôi chứ con quý vị thấy không chứ con con đường ai nấy đi à đường sinh tử hồn ai nấy dư đó ha không ai tu dùng cho ai được hết à. vì vậy mà tu chỉ là bỏ thôi ha nhớ bỏ và cái gì để đánh giá cái sự tu tập mình có tiến bộ hay không tức là mình thấy phiền não của mình có được giảm thiểu hay không trước đây tham nhiều bây giờ bớt tham trước đây sân nhiều bây giờ bớt sân trước đây là ngạ màng nhiều bây giờ bớt ngạ màng chứng tỏ là mình tu tiến bộ chứ đừng có đi hỏi thầy thầy thầy công tu tiến bộ chưa thầy sao biết bằng mình được hồi trưởng bằng loại câu về thách tức là chửi rồi đó bây giờ không chửi nữa tiến bộ rồi đây ừ. là tú khả rồi đó chứ không phải đốt xa thì cũng cần phải là ngôi thiền được mấy tiếng đồng hồ đâu nha chắc là hết pin nó cực cái thế này <coughs> quay thử cái cái nào hết pin cái này ha thì mất ha đó thôi không cần mất được ha có con pin không con pin để thay không phương còn còn pin không ạ còn pin có gì vậy đâu <laughs> thế nha chỉ cần quý vị bỏ bớt thôi trước đấy mình cầu kỳ nhá người mà càng cầu kỳ ăn cơm là phải chén như thế này phải muộn như thế này phải khay như thế này chẳng hạn ha và bây giờ đó giả sử như con mình làm cho mình tô cơm bưng ra để trước mặt vậy đó thôi cũng được miệng sao có cơm ăn là được rồi chứ còn không sống bưng khay vì sao không để trong gì cái này kia ha thành ra đó là những cái gì đó mà có ai cho sao mình nhận vậy cho tốt mình nhận tốt cho xấu mình nhận xấu miệng sao có là tốt rồi mà không có còn không có sao thì khi quý vị quý vị nhớ cái câu câu chuyện trong cái lá thư mà là trong cuốn truyền tập thứ thầy mà khi mà thầy giảng về tính thân huyền không đó à, huyền không có nghĩa là sao cũng được á à, cái bác sẽ ôm mà chở thầy đi về chùa thầy nói bao nhiêu bạc là cho cũng bao nhiêu cũng được á đó là tinh thần của huyền không đó à, thành ra bây giờ đó mình à, ai cho mình á, thì cũng cảm ơn mà ai cho mình cũng sao thì quý vị thấy cái tấm như vậy nó khỏe lắm thế còn mình ai mà cho mình thì mình mừng mình vui mà ai mà không cho mình là mình nổi sân lên mình đi nói xấu người ta à, vậy thì nó đồ phi nhiều lắm cho nên tú đó là làm sao mà mình sống ha sao cũng được không có vấn đề gì hết á vợ chồng á mình cứ đòi hỏi chồng mình phải như thế này con mình phải như thế này như thế kia quý vị đòi hỏi hồi quá như là cả chồng với con mình là mà mệt mỏi với mình đúng đó đúng không có những người là họ câu toàn họ họ là muốn cái gì cũng phải là tốt đẹp cho nên là bắt buộc mình và bắt buộc người khác á, phải như thế này phải như thế kia đó thành ra là làm khổ lẫn nhau còn trong cái cuộc đời này đó có cái gì cũng có cái gì gọi là khuôn mẫu hết á cái gì cũng là tùy duyên à, nếu như khi bình thường à, thì mình ăn ngày ba bữa mà khi mình vô chùa quỷ sư buổi chiều không ăn thì mình không ăn luôn quỷ sư mình khi mình đói với người quỷ sư đói vì sao quỷ sư chịu được mà mình chịu không được nếu đói để uống lít nước uống lít nước cô là no à mổ một ly nó uống hai ly à nó đó đó còn sao bởi vì thật ra chỉ là cảm giác mà thôi à thì quý vị thấy mình sống với cái tinh thần như vậy đó là mình tự tại vô ngại mà chỉ cần sống tự tại vô ngại rồi, rồi bớt khổ gì lắm cùng hoàn cảnh đó thôi nhưng mà cái cách suy mình của suy nghĩ của mình nó khác đi chứ không phần không phải là mình đi kiếm cái cảnh giới khác đó nghe <clears throat> bởi vì cái cảnh giới là do cái nghiệp của mình nó đưa đẩy tới mình không thể thay đổi cảnh giới được quý vị thấy có nhiều người đó là họ không thích ở cái sự xử nào đó mà họ không đủ khả năng họ không đủ điều kiện để họ đi chứ không phải muốn đi đi được à, hoặc là họ không thích ông chồng đó không thích ba vợ đó mà muốn bỏ bỏ không được vì cái duyên cái nghiệp cái nợ với nhau ở ờ, phải gặp nhau để trả cho hết chứ con cậu trốn chạy cũng trốn không được cho nên mình nói là gánh cực mà đổ lên nông công lưng mà chạy cực con theo sau à, khi mình chưa có hết duyên nợ với nhau thì không thể nào trốn mà trốn hết đây nay thì đời sau lại gặp lại cho nên cứ vui lòng mà trả thôi à. và khi mà mình trả đó mình trả nợ cho nhau đó thì mình mình đừng còn nghĩ rằng là túi trả nợ mà túi nợ ông cái ông nợ túi thật ra mình không thể nói được ai nợ ai đó giữa cha mẹ về con cái đó cũng thể khó nói là ai ai nợ ai lắm ờ. nhưng mà mình có cái duyên có cái mối ràng buộc với nhau thì bây giờ đó mình chỉ cần suy nghĩ là phải có duyên mày có thể làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng làm anh chị em làm thầy làm trò phải có duyên và có khi duyên thuận có khi duyên nghịch thì duyên thuận thì mình may mắn mình thuận tiền mình tiến bộ tốt mà cái duyên nghịch đi nữa đó thì cũng hồi này mình nói đó làm cho mình mạnh mẽ hơn thôi à vậy thì khi mình hiểu duyên nghiệp mình hiểu nhân quả mình hiểu nghiệp báo rồi quý vị thấy á mình không trách ai hết á mà mình cũng không mong cầu điều gì cả à, điều gì tới thì tới thôi cái gì tới thì mình cứ chấp nhận nó như nó đang là à, trời mà nắng thì mình che dù trời mưa thì mình mặc áo mưa trời bảo lục không có đi ra ngoài được thì ngồi trong nhà thay vì ăn bữa ba bữa thì bây giờ ăn một bữa thôi à, không có cơm ăn thì ăn rau mà không sống được thì chết mà thật ra chết cũng chẳng phải hay là hết à, chết là khởi đầu cho một cái kiếp sống mới nữa mà thật ra chết là hết còn khỏe hơn nữa ờ, mình, mình, mình mong chết là hết mong được thôi chứ phải không thế nên quý vị thấy với cái tinh thần đó thì như dù cái cái xã hội này dù cái đất nữa cái bất cứ một cái biển động gì xảy tới đó mình bình tĩnh để mình đón nhận tất cả mọi thứ không có sợ hãi ngay cả cái nạn dịch covid mà nó có tới đi nữa đó mình vẫn bảo vệ cho bản thân mình vẫn bảo vệ cho gia đình vẫn bảo vệ cho xã hội nhưng mà không sợ hãi giả sử nhưng mà mình có bệnh đó, thì chết chứ có gì đó nữa không có vấn đề gì cả ông chết trước chết sau <laughs> phải không dạ yeah thế cứ chẹp thôi chứ chẹp thôi thì không thì mình theo cái duyên cái nghiệp của mình thì mình là sinh ra một cảnh giới mới có chuyện sẽ mở chạy sáng nay chạy bụng năm chục năm nay nó cũng cùng rồi à, cho nên dù có cái gì tới mình cũng sợ hãi thế có nhiều người lo lắng sợ hãi cái đó, một mặt mình vẫn phải làm hết tất cả những cái công tác về phòng hồ nhưng mà đến khi không có được mà mình cứ bị bệnh có chết cái chuyện là chuyện bình thường à, cho nên cái, với cái tinh thần đó là mình sống từ tài vô ngại à, thì chỉ cần sống được như vậy thì đức phật không quý vị đừng nghĩ rằng muốn mà mình tu để được niết bàn tức là về một cái cảnh giới nào nhé không phải cảnh giới niết bàn là một cảnh giới ở không phải ở Việt Nam không phải ở Mỹ mà phải lên sâu hỏa sâu kiến gì không phải đâu cảnh giới niết bàn cũng ngay tại đây thôi à, ngay tại đây mà mình không tham không sân không si mà mình có cái sự bình an tĩnh lặng à, bạn mặt của phiên nào thì ngay tại đó là nước vàng mà cũng ngay tại đây mà tham sân si thì ngay tại đây là sanh tử luân hồi thôi Đức Phật ngay khi mà ngài thanh đạo về cội cái Bồ đề ngài có 35 tuổi trong suốt 45 năm còn lại mà ngài đi truyền pháp ngài cũng phải chịu nặng chịu mưa ngài cũng bị người ta vu khống ngài cũng bị người ta chỉ trích ngài cũng bị đau bệnh này bệnh khác nhưng mà ngài cũng vẫn có niết bàn thế đó có phải là ngài phải chơi ngài chết đi qua cảnh giới khác mà niết bàn đâu đúng không à, cho nên đừng có nghĩ rằng mình tu rồi để mình đi qua một cái cảnh giới nào cả nhé không có tu mình ở đâu là mình tu tại đó và cái an lạc cũng ngay tại đấy luôn chứ không phải công đừng có cũng phải mong câu phải về tây phương mà an lạc và thật ra là trong tình độ tống mà người ta nói cuối cùng ấy là suy cho cùng là gì từ tận chí đa duy tâm tình độ Phật A Di Đà không phải là Phật ở đâu xa mà trong cái từ tận thánh tình của mọi người và tình độ không phải là đâu xa mà ngay trong cái tấm của mình tấm thánh tình thì quốc độ tình thì ngay tại đấy là tịnh độ và không phải và cái niệm cái chữ đức phật a di đà là chữ amitabha là cái gì vô lượng quan vô lượng thọ vô lượng công đức phải không thì cái chữ vô lượng quan là chỉ cho cái tấm sáng chói đó là cái tấm cái tư tánh của mỗi người có cái tấm sáng chói là cái tánh biết mà thầy hay nói đó mà mình dùng cái ngôn ngữ khác thôi nhưng mà điều có người đó đừng có nghĩ rằng là phải đi về sanh về cái cảnh tây phương nào đó mình ở đó mình an lạc thì đó là là hưởng ngoài mà hưởng ngoài thì mà thật ra là ngay tại đây là có cái cái cái, cái tình đồ ngay tại cái, cái chỗ mình đang ở là ngay là tình đồ đấy rồi cho nên có bài hát đấy là tình đồ tình đồ la đấy đó à, thì họ cũng hiểu được cái tính thật đó chứ không phải không à, nhưng mà phải có người thì họ cứ họ cứ hiểu rằng là tình đồ là một cái quái nào khác và phải trông chờ sanh vào quái đó thì cái đó nó chưa có tới chỉ có là chưa có tới thôi à, con mà tới đó thì ở tại đâu là gì tùy sở trụ xứ thường an lạc ha. trong cái câu kinh của ờ, của bên bắc truyền đó có cái câu mà thiên thiên a tu la diệt so đẳng biệt mà vì trong đây chắc là phân lượng nam tông chứ không có bắc tông hết thì còn hồi xưa sư cô đi tu đó là là tu bắc tông trước cho nên mấy cái bài kinh đó đó mình nhớ thì những cái bài kinh đó cái ý cũng rất là hay à, mình tu là sao tùy sở trụ xứ tương an lạc đó tu làm sao là mình ở đâu thì ngay tại chỗ đó mình an lạc không cần phải mong câu đi tới chỗ khác à, cho nên hôm nay thì cái ý của sư cô muốn chia sẻ với mọi người đó tu không phải là mong cầu cầu xin trời phật thần bồ tát bán cái gì cả mà do chính là cái nghiệp cái phước của mình cái nghiệp của mình mình muốn cái gì thì cứ tạo cái nhánh đó đi bây giờ muốn học giỏi phải không thì làm gì thì phải đọc sách phải nghe pháp à, muốn giàu có phải không thì phải siêng năng đi làm và tạo phước à, muốn có được người ta tôn kính kính trọng thì phải có cái đức thanh vân vân tất cả gì mình muốn cái gì thì mình tạo ra cái đó vì mỗi người chính là cái đấng tạo hóa của mình à, mình là cái mình muốn cái gì chính mình tạo chứ không phải ai tạo cho mình cả à, và cái thứ hai tu hành không phải là lên chùa mới tu không phải vào trường thiền mới tu mà ngay mỗi công việc mình làm nấu ăn giặt giũ dọn dẹp nhà cửa mà ngay cả khi mình vào làm trong cái công sở của mình á tròn vẹn chủ tâm quan sát và đi làm kiểm tiền mà vẫn tu được ngồi ngoài chờ vẫn tu được à, đi quẹt lạ vẫn tu được à, thì tu trong mọi hoàn cảnh chính là thân trong chủ tâm quan sát thân trong là giới chủ tâm là định quan sát là tuệ mà tu tập trong trong trong Phật pháp chỉ có là trong Phật giáo chỉ có giới định tuệ thôi không có cái gì ngoài giới định tuệ cả ở đâu có giới định tuệ thì ở đó có quả a la hán có quả sự giải thoát à, còn chỗ nào mà vắng mặt giới định trệ thì đừng có nói chuyện giải thoát không thể nào có được cả câu xin cũng được đâu à, cho nên tu là từng công việc mình làm bất cứ ở nơi nào và một cái mầu nhiệm của pháp tu là tu tu giờ phục nào là an lạc ngay tại giờ phục đó tu ở đâu là an lạc ngay tại chỗ đó không mong cầu đi đâu đi tải sẵn về đâu gì hết á không mong cầu phải đi đến cái niết bàn cảnh giới xa xôi nào hết á niết bàn là đây tình đồ là đây à, và muốn an lạc hay không là do mình chứ không do phật do trời do chư thiên nào hết á. nhiều khi mình hay nói là câu chư thiên phù hộ đó à, thì là mình nói như vậy để mình an tâm thôi chứ còn mình câu vậy chắc chỉ là được đúng không nhiều khi 10 người câu 100 người câu một người được thôi chứ đâu phải ai cũng được đâu nhưng mà khi mà quý vị câu như vậy quý vị gợi có một niềm hy vọng và nếu như quý vị có duyên với chư thiên thì chư thiên vẫn giúp được chứ không phải không à, quý vị thấy là vừa rồi mà vào dự lễ dân y tôi ở huế đó mấy tuần tuần vật tuần trước là sư cô cũng ở huế xuống cả một tuần rất là mau nhiệm nha cứ một bốn đêm mà mình ngủ đã khoảng hai ba giờ sáng trời mưa to 4 giờ 5 giờ trời vẫn còn mưa giờ ăn sáng á, có cái hôm mà dân y của chùa bộ tỉnh thất Gotami bảy tám giờ sáng mà vẫn còn mưa nhưng mà chùa nào vậy cứ tới giờ mà đi đi nhiều Phật á, là trời tàn ráo à thì cái đó là người ta cũng tin cho nên phật tử ở huế là rất là tin tưởng là có cái sự can thiệp của chư thiên <laughs> vì người ta cũng cầu chư thiên nhiều lắm mà chư thiên có khả năng đó có không có nếu vậy không bởi vì chư thiên là những vị những vị có năng lực à, và chỉ cần là họ cái, cái chuyện mà sơi bây giờ mà quý vị thấy rằng là ngay cả những cái vị đào sĩ thôi đó mà họ cũng đã có những cái năng lực rất là đặc biệt rồi của cái chư thiên nữa họ đào sĩ mà ở ngắn quanh người mình thôi này hồi đó sẽ có đọc cái cuốn là Himalayan Yogis là những vị đạo sĩ ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn á, thì cái vị sư đó là vị đạo sĩ đó tên là Yogananda ông này đó là vừa là đạo sĩ trên núi Tuyệt Sơn mà ông là sau này ông học ông tu giỏi rồi đó ông là đi về ông đi học ông trở thành giáo sư tiến sĩ nữa và ông đi viết một cái cuốn sách ông kể lại cái kinh nghiệm của ông cũng như những cái vị khác mà tu trên núi Hy Mã Lạp Sơn mà họ có thăng thống đó và có một câu chuyện á mà ông kể mà mình rất là ấn tượng ông nói là hồi ông còn nhỏ đó ông đi chung với vị thầy nên tới thăm cái vị đó mà vị đó đó ở trên núi đặt ở trên núi rồi mà không bao giờ muốn tiếp ai à, ai mà tới là ông quăng đá ông đuổi đi nhưng mà người nào mà ông biết là người đó là thanh tâm và người đó là những cái vị có mà cái từ, từ tu chỉnh ấy, ông mới tiếp thì ông kể là khi đó ông đi chung với vị sư phụ của ông tới thăm vị này thì vô ngồi đó thì cái, cái vị mà tu cái vị đạo sĩ mà mà mà, mà, mà cái tận tinh khó chịu đó đó mẹ kêu ông là bây giờ con đi ra ngoài suối á ông, ông đi ra ngoài suối ngoài đã có cái sạch chết ngoài á ông ra ông vợ cái sạch chết vô đấy cho tôi mà hồi con nhỏ là sờ lắm mặc dù rất là sờ nhưng mà ông này ông đã dài như vậy mà không làm mà sờ ông ông ông ông này ông ông ông, ông đánh ông chửi làm sao cho nên mà ra ngoài suối vợ cái sạch chết vào xong ông nói đó bây giờ đó ông ờ, chặt cái sạch chết này ra ông bỏ vô cái nồi cho tôi cái nồi thì phải to bắt đến bếp nấu ông là cho ăn thịt người ha ông là thì cứ làm cho tôi quay nấu mấy tiếng đồng hồ luôn sau đó là hai trong kia là hai vị đạo sĩ ngồi bàn với nhau ông này ngồi ngoài nấu cái nó bắt ông ngồi quay cùi nồi cùi nấu cái nồi này ông nói là vừa nấu vừa rất là sợ hãi là ai mà ăn cái nồi này được vậy đó mà đến khi ông nói bây giờ nợ mở cái nắp ra coi ông mở cái nắp ra thơm ngào ngạt luôn à và nói thì ông nói là ông kia ông múc ông ăn trước rồi mời ông thầy ông ăn rồi cho ông ăn miệng ông nói là cái vị nó thơm mà nó ngọt như đầy hồ đó và cái ông giải thích là sao tức là đó, vật chất á, thì nó cùng các cái thành phần là đất nước lửa gió theo cách nói của Phật giáo và nếu như mình nói theo khoa học á, là carbon hydro oxy nitơ vân vân nhưng mà nó chỉ sắp xếp theo những cái công thức hóa học khác nhau thôi quý vị thấy không nó chỉ có cái công thức và cái công việc của ông đạo sĩ là thay đổi công thức của vật chất mà thôi vì vì chạy từ rác thành hóa từ hóa thành rác không ví dụ như bây giờ đó mình bỏ phân gà cho cây xoài đúng không ạ thì cây xoài nó có phải hút cái phân gà lên không mà cuối cùng nó ra cái trái xoài rất ngọt rất thơm đúng không vậy thì cây xoài nó làm được cái việc đó thế cái ông đào gì này ông học được cái gì đó mà ông làm được cái công việc là ông biết cái cái cái, cái, cái thịt người này là trở thành cái hôi thối như vậy mà trở thành cái mỏ là thơm mình nghe thì mình không có tin nhưng mà thật ra mình thấy nó rất là khoa học là người ta làm được đổi được cái công thức của vật chất thôi à. cho nên là người đời cái, cái người mà ở quả dục giới người ta còn làm được như vậy thì huống gì là những cái chữ thiên mà có đầy oai lực thân lực được à, cho nên đó, là có những vị chữ thiên mà họ là có niềm tin ở trong Phật pháp và họ cũng rất là muốn có được phước cho nên họ sẽ hồ trì cho những người tu tập và khi họ hồ trì cho người tu tập thì người tu tập đó hồi hưởng phước cho họ thì họ cũng được có phước cho nên là trong chùa thì người ta hay tin có cái vị là thiền thân hộ pháp quý vị hãy nhớ <laughs> chùa nào có vị thơ mấy vị đó mình nghĩ rằng là ồ cái đó chỉ là biểu tượng thôi chứ thật sự là biểu tượng nhưng mà có có những cái vị chư thiên như vậy và những vị chư có những việc trong chùa nó rất là mô nhiệm à, mà mà chỉ có ai cảm nhận được thôi chứ còn mình nói ra thì người khác không có tin ai biết ai cả, từng biết thì cảm nhận và và mình cảm thấy là mình tin tưởng vào vào cái cái thế giới này nó có nhiều cái cảnh giới khác nhau có luôn nhiều loài chúng sanh khác nhau ví dụ như bồ tát quán thế âm đó thì mình hay nói rằng bồ tát quán thế âm chỉ là một cái nhân vật uh, uh, hư cấu à nhưng mà mình nghe kể thì có nhiều người họ nói rằng họ đi ngoài biển á, và họ niệm đức bồ tát quảng thế âm thì họ thấy là có hình ảnh và, và họ được cứu đúng không thì thật ra theo mình nghĩ thế ha bồ tát quảng thế âm cũng là một vị thiên thôi một vị trời thôi đúng không và vị trời đó họ cũng có cái tấm tư bi và họ còn phát cái nguyên là ai mà muốn cười ai mà cầu thì tôi giúp cho thì bồ những người bồ tát nghĩa là gì là những người đang tu tập để trên con đường giác ngộ và có người thì họ có họ có cái tâm họ muốn giúp người khác thì họ đi giúp thôi thật ra là cái chuyện đó là chuyện bình thường nhưng mà đừng có để đến cao quá thành một cái nhân vật khuyên bị gì cả chứ không thật ra là trên đời này nhiều bồ tát gì lắm thì bồ tát quan thế âm là lắng lặng nghe cái chuyện kêu cứu của chúng sanh để cứu giúp họ thôi và chỉ là một vị trời thôi và thậm chí thật là chỉ vì là vị trời dục giới thôi vì ở trong quả dục giới này đi lưu đi tới ở trong quả dục giới này thôi chứ có gì đâu ừ. thì mình mình hiểu như vậy thì mình thật ra thì mình ờ, mình nên có cái tinh thần là mình cũng ờ, không có bả đả phá mình mình đả kích gì hết đó. ai tin thì tin họ cái niềm tin của người ta mình đừng có đả phá cái tinh thần này của mình đó. cả mình tin thì mình tin còn họ họ tin là quyền của họ mình không tin là quyền của mình ai cũng có quyền tin hay không tin một điều gì à, cho nên đó, nhiều khi là mình ờ, mình tôn trọng tôn giáo khác cũng vậy như bên nói là Chúa Giêsu là có cách là làm cho người mù là được sáng lại cho cái người chết sống lại chẳng hạn đó à, thì mình nói chuyện nói chuyện bay đặt nhưng mà mình biết đâu người ta làm được làm sao à, cái chuyện đó là cho nên có cũng có không có cũng sao mà họ tin nhiều khi tin còn tốt hơn không tin đúng không như chỉnh và nhờ nhiều khi những cái niềm tin đó đó mà lại là khiến cho họ có những cái phép lạ mà họ có nhiều người họ chứng họ chứng nghiệm được cái phép lạ đó và họ càng tiến hơn vào thiên chúa thì có tin thì có ứng thôi mà thật ra thiên chúa mà để những trường những trường hợp mà giúp cho họ được như vậy cũng chỉ là những vị chư thiên thôi à. thành ra mình sống cái tinh thần mình hòa đồng mình uh, chấp nhận lẫn nhau mình sống thì nó rất là nhẹ nhàng và thương yêu làm sao đó mình thấy trong Phật giáo của mình thôi từ do cái sự chuyển biến của lịch sử là chia ra nhiều tông phái nhưng mà đó, làm sao mà mình sống uh, hoa hai hoa và các tốn phải với nhau hôm nay quý vị thấy hai sư cô tại đây ngồi nghe là cái hình ảnh nó rất là đẹp đó à, là và các sư cô là chưa hề gặp sư cô à, mà nghe tiếng tự thăm rồi ngày mai cũng xin đi theo <laughs> một ngày để gần gũi tâm sự hỏi người chuyện này kia mình thấy thì cái, ở sư cô ở dạy ở học viện cũng vậy sư cô có rất là nhiều học trò là tăng ni sinh của bắc tông các sĩ nam tông Nam Tông hiểm lắm một trường học viện ở trong đó là một ngàn tăng ni sinh mà còn bốn vị Nam Tông thôi à, rất là ít nhưng mà mình vẫn đi dạy chứ mình nổ cho bắt tống không tướng dạy à, ai mà có nghe ai mà có nghe là mình cứ chia sẻ thôi vì à, mình cái những gì mình biết mà họ chưa biết thì mình chia sẻ cho họ là họ cũng có phước mình cũng có phước luôn ai cũng có lời cả ha cho nên là cô sư cô cũng rất là cảm ơn quý vị vì như quý vị thì sư cô mới có gì <laughs> để mà chia sẻ ha à, à. bảy giờ rồi ha tám giờ ba mươi tám phút ạ rồi thế bây giờ mình dừng lại để ờ, tăng ờ, học luận đấy ha rồi ai có câu hỏi gì à rồi mời chủ cầm bắt luôn vâng bạch sư cô uh, con cho con hỏi một tí thứ, thứ nhất là về con hỏi sư cô giải nghĩa cho con một cách rõ ràng về phước ừ. bởi vì cái chữ phước này nó nói một câu đấy là nó rất là mơ hồ ừ. là bởi vì trong đạo phật thì là buông bỏ tất cả ừ. buông đã buông rồi thì làm sao mà đi kiếm phước ừ. vậy phước thì nó nằm ở đâu rồi rất hay câu hỏi rất là hay mà nhờ vậy cô có cơ hội để cô giải thích luôn rồi từ phước á từ phước á là trong tiếng Pali á, là chữ punya từ punya đi ra từ động từ puna tí là làm trong sạch như vậy phước là gì phước là cái pháp mà làm cho cái tâm được trong sạch và phước được đồng đồng nghĩa với thiền như vậy cái gì mà là thiền thì cái đó là phước và mình phải phân biệt là phước và quả của phước nha à như vậy đó mình nói người đó có phước quả mình hay nghĩ nói cho cái, cái quả của phước cái thật sự ra cái phước là cái nhân à ví dụ như mình tôi đi làm phước phải không tức là đi bố thí vậy thì đó tức là những cái hành động nào là thiền thì chắc chắn nó sẽ đưa tới cái kết quả tốt đẹp mà hành động nào bất thiền thì nó đưa tới cái kết quả là xấu ác là là, là, là đau khổ vậy thì đó à, bằng này bằng nói đó vậy thì mình nói tu là buông bỏ vì sao mình cứ đi làm phước khoai vậy à vậy thì này mình mình tu là mình buông bỏ thì ngay chỉnh cái hành động buông bỏ đó cũng là một phước đấy. là vì buông bỏ có nghĩa là tâm không tham mà tâm không tham là tâm thiền thì tâm thiền là phước nhưng mình không nghĩ tới nó nhưng mà bản thân nó là phước thì bây giờ mình nói rằng là tôi tu là tôi không cần tại sanh nữa nhưng mà mình chưa đủ cái, cái sự buông bỏ của mình chưa đủ mạnh và do cái tập quán của mình là dính mắc rồi cho nên là mình phải còn tái sanh trở đi trở lại rất là nhiều mà mình biết rằng mình chưa có đi tại chưa có ra khỏi sanh tử thì mình nếu như mình còn sống trở lại thì mình có con có cần cái phước không cùng cùng đi tại sanh mà người có phước với người không phước nó khác nhau cho nên mặc dù mình buông bỏ nhưng mà cái phước nó vẫn là cái cái hành trang không thể thiếu của một người trong cái, cái tiến trình mà đi trong cái sanh tử luân hồi này để mà ra khỏi nó vì vậy đó và bản thân của cái việc tu tập chính là việc lâm phước thôi bởi vì làm việc thiền thôi cho nên mình mình ra đời để làm gì vì sao mình ra đời mình mình ra đời là bởi vì là mình đã có tạo những cái nhân quả trong quá khứ cho nên bây giờ cái lực cái nghiệp lực đó nó đẩy mình nó đẩy mình cho nên chết rồi mà không có xong cái lực đó nó đẩy tiếp mình đi ha vậy thì khi nó đẩy như vậy đó làm nhiều khi mình nói tôi còn muốn sinh ra đâu mà cha mẹ cứ sinh tôi ra hoài mình trách cha mẹ chứ thật sự đó đâu phải cha mẹ đâu do mình đó à, do mình đi tìm cha mẹ không có cái thức đi tái sanh thì cha mẹ gặp nhau cũng đâu có có đúng không cho nên là phải có cái thức của mình đi và cái gì cái thức đó là do cái nghiệp lực nó đẩy trong quá khứ mình làm nhiều nó đẩy thì trong cái lực đó nó có cái thiền và có cái ác nó phá trộn với nhau và khi nó có cả thiền cả ác như vậy đó thì bây giờ là mình phải hành trang mình ra đi thì mình đôi lúc mình phải chọn lừa chứ đúng không cho nên đức phật mà dạy bỏ ác lâm lăm cái, mình bỏ bớt việc ác để cho cái hành trang của mình nó nhẹ nhàng đi vậy đang nào mình cũng phải hành động đúng không mình sống thì không thể hành động vì không hành động là sự chết rồi sống khác và chết là bên sống là có hành động vậy thì giữa hành động thiền với hành động ác mình phải chọn cái nào thì phải chọn cái thiền thôi thì thanh ra đó là dù mình nói buông bỏ đi nữa nhưng mà sự sống là sự vận động sự vận hành mà nếu như người có trí tuệ thì từ những cái hành động nó tự động nó trở thành thiện và từ đồng nó trở thành cái tài sản của mình dù mình muốn hay không thì nó trở thành tài sản của mình thôi cho nên là đằng, đằng nào thì mình cũng phải sống thì mình phải làm phước thôi nếu mình làm phước thì mình làm tội mình phải chọn một trong hai được không bây giờ này mình mình phải chọn này có người chửi mình bây giờ mình phải mình có hai cách một là mình chửi lại mà hai mình im lặng một là mình nổi sân hai mình không nổi sân vậy thì mình chọn cái nào thì mình chọn nổi sân hay chọn không nổi sân nhiều khi mình chọn không kịp à nhiều khi mình chọn không nổi mình chọn không kịp là vì sao nó automatic rồi đúng không mà chưa kịp suy nghĩ là mình đã chửi lại rồi thì đó là vì tập quán bây giờ tu ra là thay đổi cái tập quán này mà thay đổi cách nào có một cái cái này là từ khi mà mình nhận cái thông tin từ bên ngoài đến khi mà mình phản ứng lại với cái cái cái cái cái thông tin đó đó thì nên có một cái khoảng trống ở giữa mà bình thường mình không có cái khoảng trống đó cho nên mình làm hành động theo bản năng vô cái nó dồi ra vô cái dồi ra liền nó chửi mình mình chửi lại liền đúng không nó đánh mình mình đánh lại liền tức là vào rồi, rồi ra là theo bản năng còn bây giờ tu này khác nhau ở chỗ ha nhận vào thông tin nó chửi mình bây giờ dừng lại dừng lại ngay chỉnh cái dừng lại cái khoảng trọng đó đó ngay cả tâm lý học phương tây người ta dùng gọi là gì khoảng lòng thanh thảnh và họ cũng muốn mình làm sao có được một cái khoảng lặng giữa cái việc tiếp nhận thông tin và phản ứng với thông tin đó chỉ cần cái khoảng đó chính là cái khoảng chánh niệm tự giác đó chính là cái khoảng khoảng đó thu thúc các cắn đó chính là kiểm soát các cắn mà đức phật nói đó khi mắt thấy sắc mà không có sanh là do gì do mình ngồi chánh niệm nó nên mắt thấy sắc thấy cái hóa này nhưng mà trước khi mà phản ứng đó là mình chỉ có một khoảng lặng dừng lại đã rồi mình mới phản ứng thì chính là sự soi sáng của chánh niệm tỉnh giác à. cho nên là mình phải để ý ha là trước đây mình sống theo bản năng nếu như ai mà không có hành thiên thì phần lớn mình sống theo bản năng bây giờ mình tập bớt phản năng bớt bản năng lại cho nên cho nên thuyền mà hay nói chậm lại vì sao cái kia mình chậm lại chậm lại để có cái, có cái khoảng lặng thân thánh này đó à, và chính cái chỗ này mình mới chuyển nghiệp được còn nếu không mình cứ làm theo thói quen à, cho nên tu tu là chuyện người ta hay nói tu là chuyện nghiệp mà nghiệp chuyện kiểu nào trước khi phản ứng phản ứng là tạo nghiệp trước khi tạo nghiệp mình dừng lại chánh niệm tự giác <coughs> như lý tạc ý để xem tự nó nên phản ứng kiểu gì người ta nói chửi mình ha dần lắm á à, nhưng mà nhưng lại bây giờ mình còn nên chửi nó không hoặc mình nên nói như thế nào thì cái sự nó suy nghĩ đó đó chính là chánh tư duy đó cho nên tu không phải chỉ có chánh niệm thôi mà có phải có thêm chánh tư duy ở chỗ này à, chánh niệm để mình ghi nhận lại thì trong hiện tại mà tư chánh tư duy suy nghĩ à mình còn nên nói không và nếu nói thì nói kiểu gì thì chính nhờ cái cách suy nghĩ đó mà mình bớt sân cho nên nói chánh tư duy là gì tư duy vô sân này tư duy vô tham tư duy vô vô hài đúng không đó nhờ suy nghĩ như vậy mà mình không tham nhờ, không sân hoặc là mình đi vào mình vào trong cái siêu thị mình thấy cái gì mình tham hết đúng không ở nhà thì ít tham nha ở nhà mình cảm thấy mình cần gì cả vậy mà vô trong siêu thị cái gì mình cần cả không phải cần thích xin lỗi giúp tư nhớ tư nhầm ha mà ở nhà thì không cần không thích gì cả mà vô trong cái shopping mall thì cái gì cũng thích hết đúng không vậy thì bây giờ mình dạy cái tâm của mình bằng cách đó là khi mà khởi cái tâm tham đó thích cái gì đó mình nói à cái này mình thích thì mình cần nếu như mà mình chỉ không cần mà mình chỉ thích thôi thì là thôi không mua đúng không thì đó là chỉnh mình tự dạy cho mình và chỉnh cái cách suy nghĩ đó làm cho mình giảm đi cái tâm tham thì gọi là chỉnh tư duy chứ không phải không là bỏ mua hết mọi suy nghĩ đó nghe khi cần suy nghĩ là cứ phải suy nghĩ à, và khi không cần suy nghĩ thì cứ để nó tự nhiên nó vận hành thôi còn nếu như cái gì mà nó ô tu là phải bật dứt hết ngoài suy nghĩ vậy thì vì sao trong bạc chẳng nào có chẳng tư duy đúng không có khi cần suy nghĩ là mình phải suy nghĩ mà suy nghĩ làm sao để bật tham bật sân bật cái ngạm hại người khác đó là chẳng tư duy còn tư duy suy nghĩ sao một hồi mà tham nhiều hơn sân nhiều hơn rồi là hại người ta nhiều hơn nữa ví dụ như đó có người đó, nó mới chửi đó, mình chưa hiểu cho nên chưa có nổi giận về nhà bắt <laughs> tay lên trần nó suy nghĩ lại mới lại ô chắc tệ đó nó nói nó nói mắc mình <laughs> nó nói khắm mình mà bây giờ mình mới hiểu khi đó mới dân như vậy thì đó là gì ta tư duy rồi tư duy mà kiện cho chưa sanh bây giờ nó sanh à, còn bây giờ ngược lại nó, nó mời đâu nó nói là mình dần mình suy nghĩ lại thôi dần gì mà cái người đó bởi vì họ vô minh họ mới nói vậy bởi vì họ đấng sanh họ phải nói vậy chứ con họ không sanh họ đâu phải nói vậy hoặc là họ không hiểu mình họ phải nói vậy chứ sau này họ hiểu họ không nói được đâu thì tự nhiên suy nghĩ xong được đó sanh bây giờ không sanh nữa thì cái đó là chánh tư duy thế ừ. nên mà chánh tư duy đó cũng là phước à, à thành ra là mình nói buông bỏ phải bỏ hết đâu mình bỏ là mình mình theo cái hướng là hướng buông bỏ nhưng mà mình đang sống thì có những lúc là khi phản ứng với bên ngoài thì phản ứng bằng tâm thiền hay phản ứng bằng tâm bất thiền mà phản ứng bằng thiền chính là phước mà bản phản ứng bằng bất thiền chính là tội tội đồng nghĩa với ác và phước đồng nghĩa với thiện cho nên mình hay dùng cặp với ồ phước các bạn hay nghe nói gì à? phước ờ, phước mỏng tội dày hay đi cặp vậy đó ha phước mỏng tội dày à thì ờ, như vậy là thì cho chữ thiền thì đi đối nghiệp với chữ ác à, thiền thì đối nghiệp với ác mà phước thì đối nghiệp với tội à và vâng, hai cái chữ đó nó đồng nghĩa với nhau ác với tôi đồng nghĩa và phước và thiện nó đồng nghĩa là rõ đấy ha Chào, có đem được kính theo.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 phải không dạ rồi bữa nay vâng. nay cũng ngồi ban đầu luôn hôm nay con hỏi sư cô một ờ, dạ. câu hỏi nó ở trong cái cuốn sách của những lời Phật dạy của tỳ kheo Buddha vì con đọc vẫn không hiểu được thì hôm nay nhân tiện yeah. Dạ. cô đến xin phép hỏi yeah. Dạ. à, kính mong ờ, đại chúng hoan hỉ Phật dạy trong à, cái à, của những lời Phật dạy trang 199 về cái phần à, nói về vị chuyển luân thánh vương thì có một câu Đức Phật nói là này các tỳ kheo sau nhiều năm nhiều trăm năm nhiều ngàn năm vua đã ha Nemi cho gọi một người và bảo này khanh khi nào khanh thấy thiên bảo luân có lặn xuống một ít có rời khỏi vị trí cũ thì báo cho ta biết ở chỗ này con không hiểu cái từ ờ, thiên bảo luân là như thế nào ừ. Dạ. con mà mong được cái sư cô giải thích ờ, giúp cho chúng con dạ. Dạ. à, khi mà một vị chuyện luân thạnh vướng mà ra đời đó thì có luôn là bảy thứ bảo cung sinh ra theo thì trong đó là mình nghe là gọi là thứ nhất là có là người nữ bảo nè tức là ví dụ như người đó sinh ra là cái người nữ đó là cũng phải xứng tâm và cái vị chuyện luân thánh vương đó nè rồi có ngừa bảo nè rồi là có một cái kho báu tài sản nè rồi là có cái cây cây báu cũng cung sinh theo rồi là trong đó là có gọi là một cái bánh cái gì bánh xe cái bánh xe của cái chiếc xe của cái vị chuyện luân thánh vương đó đó chiếc xe đó bánh xe đó cũng là bánh xe báu cho nên cái chữ thiên bảo lúng đó thì chữ lúng là bánh xe bảo là quý à và thiên là của của trời đó à, thành ra đó là cái là cái khi nào mà cái chị bánh xe quỷ đó đó mà nó có bị cái cái cái, cái bị lằn bớt bị giảm suy bớt á thì bảo cho biết à, tức là bởi vì cái gì nó cũng chiều hết về luật của sanh của vô thương cũng sẽ biến hoài cả à, thành ra đó là khi mà cái dấu hiệu nó biến hoài như vậy thì chứng tỏ cái tuổi thọ của cái vị này cũng sẽ biến hoài và cái phước là cũng sẽ giảm từ từ à, cho nên là khi dằn như vậy là để cho thấy cái vị này là có một cái người nhắc nhở cho mình để mình có cái sự tu tập à, để cho cái, cái phước của mình nó đỡ, đỡ bị tổn hại đi à, cho nên ví dụ có cái câu chuyện là có cái vị vua đó mà dằn cái người đại thân đó là khi nào mà thấy đến đầu ta mà có xuất hiện một sợi tóc bạc đó, là phải bảo ngay là bởi vì khi mà có tóc bạc là việc là tuổi già đã đến rồi thì nó mà tu bỏ hết tất cả công việc là để mà tu à, thì cũng theo cái ý nghĩa đó đó dạ tức là những cái cái mà cái cái bảo sinh ra cùng một vị chuyển luân thánh vương mà khi nó có cái dấu hiệu mà mà suy giảm thì phải nhắc nhở để vì đó biện pháp cái trong tu tập dạ dạ dạ dạ con thành kính à, tri ân uh, sư cô ạ thì nhân tiện đây thì uh, con thấy uh, trong cái quá trình giảng pháp của sư cô là sư cô um, tất cả những người giảng pháp chứ không nói riêng về sư cô thì mọi người đều nói nhiều ấy, thì cái uh, viêm họng nó sẽ cái cái họng cũng sẽ bị hạn chế nhiều thì hôm nay uh, con thì ở vùng quê thôi con ở <laughs> trên công nghệ cao hòa lạc thì con cũng không có cái gì để um, ừ, cũng dường sư cô thì con đeo một cái lọ chanh muối nhưng mà nó là cái loại chanh rừng đặc sản được lấy từ vốn ờ, mẫu sơn của lạng sơn con xin được thành kính ờ, kính dường sư cô cho xa chữ xa chữ xa à, là cái điều là mấy người mà, mà, mà đi thuyết pháp được cái phước nha khi mà nói như vậy nhưng mà nó không có kháng cổ không có bị đau đau hồng trừ khi là bị cảm thôi quý vị thấy là hồi đầu sư cô mà mới vào đó là nó bị kháng cầu ha phải uống nước rồi nhưng mà đói một khôi là hết khang à, đói khôi nữa là càng cái dòng càng lớn nữa giống như rồi <laughs> giống như có pháp hỷ á mình có cái sự hoan hỷ về pháp á thì cái năng lượng của mình là tự nhiên nó tràn đầy ra thì tự nhiên nó vượt lên cái cái, cái mệt mỏi của thân có những buổi mà khi trước khi mà vào vào giảng thì nó khá mệt đi nhiều rồi làm việc nhiều đó mà đến khi mà giảng một khô thì tự nhiên lại khỏe ra cho nên là quý vị đừng có lo lắng lắm cho các vị giảng sư họ có cái phước của họ <laughs> không thì có ai hỏi gì nữa không chắc cũng hết chơi rồi phải không vâng. dạ à, hết giờ rồi thôi mình nghỉ luôn ha trước khi nghỉ thì mình cùng nhau hồi hướng ha chư thiên ngự trên hư không liễu cầu thương ngữ gió bóng gương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con ngộ chỉ phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tranh khỏi nam tay chúng sinh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đón màu tu hành tinh tấn nó hậu vô sanh y đằng lô nha y đằng lô tu su ki ta hôn tu nha ta yo y đằng lô nha y đằng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo y đằng lô kita untuknya tayo Nhờ phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây Hãy là pháp phiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong thầy bi lai sao thúc sao